Xin hỏi <clears throat> đại chúng là hôm nay mình học tới kinh mấy? Chúng tôi vừa đọc chú giải của một loạt nhưng mà chính xác là như 105 một trăm lẻ năm phải một trăm lẻ năm không? <clears throat> dạ rồi, bây giờ mình học kinh 105. ở đây chúng ta <clears throat> chúng ta phải ôn lại ờ, một chút phải ôn là một chút một chút về uh, giáo lý duyên khởi khi mà nói đến ba hữu tức là do vô minh ở trong ờ, bốn đế nha do vô minh ở trong bốn đế cho nên ấy, là um, không không có biết được mọi hiện hữu là khổ có mặt ở đâu cũng là khổ hết trong điều kiện hoàn cảnh môi trường nào cũng là khổ ừ, chính vì không biết như vậy đó cho nên khi mà chúng ta ừ, chạy theo cái thích và trốn tránh cái mình ghét ấy à, trốn khổ tìm vui đó, trong cái hành trình mình trốn khổ tìm vui đó. do không hiểu mọi sự là khổ dù ở trong cái bối cảnh nào vàng son dung lụa gấm nhốt lụa là hay là ở trong cái tình trạng mình thiếu ăn thiếu mặc cùng cực đối lạnh thì Ờ, tất cả đều là khổ và chính vì không hiểu được cái đó cho nên khi mà trốn khổ tìm vui đó chúng ta gọi là đi tìm những cái giải pháp mà nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái chuyện mà gây tạo cái khổ mới ừ. gây tạo cái khổ mới ví dụ như bây giờ mình không muốn cái cảnh xanh mình không thích cái cảnh xanh ly tử biệt mình không có muốn sinh ra đói nghèo xấu xí bệnh hoạn mình không có muốn ừ. cho nên có hai cách một là mình uh, ngay trong đời sống hiện tại mình có những cái nỗ lực à, bất thiện lừa đảo lật lọng sát sanh trộm cướp vân vân à, để mà thay đổi cái nếp sống cho nó khá hơn còn có người đó thì họ sẵn sàng chấp nhận một cái đời sống uh, thốn khó khăn miễn là tập trung được cái tâm tư thời gian công sức ờ, cho cái việc mà vung bồi các cái hạnh lành uhm, nhớ nha do vô mình được bốn để cho nên mình nên mới lòi ra hai cái hành xử như vậy cách một là làm ác ngay được hiện tại ờ, để mình thay đổi cuộc sống cách hai là làm lành ngay trong đời này để mà kiếp sau nó được khá hơn thì dầu là mình làm thiện hay là làm ác đi nữa nó cũng chỉ quẩn quanh trong cái ý niệm là cầu sanh tử ừ, cầu sanh tử trong cái bài giảng hôm trước tôi có nói rồi đó là à, mình chưa có dịp thấy mình chưa có cơ hội quan sát quán chiếu thấy cái sự có mặt của mình trong đời sống này nó là một cái gánh nặng nó nặng lắm vì có nó chúng ta mới cầu mong cái này được cái kia rồi cũng vì có nó mà khi mong mình cầu mà không được mình khổ rồi chuyện ác nào mình cũng làm hết trơn chuyện gì cũng làm hết cái mà chưa có đó, thì ráng tìm cho có chuyện ác nào cũng làm cái có rồi mà, mà nó bị mất đi thì mình phải phản ứng bằng đủ cách hết hoặc là mình phải làm đủ cách để mình giữ cái đang có hoặc là khi nó mất rồi mình phải tìm đủ cách để mình tìm lại nha nói chung là để là thỏa mãn những cái nhu cầu riêng tư tình cảm hay là tinh thần hay là vật chất là tiếng tâm hay là quyền lực để thỏa mãn những nhu cầu đó đó thì chuyện gì chúng ta cũng làm hết chuyện gì cũng làm hết thì ờ, cái cái hữu ở đây nó có nghĩa là cái nghiệp thiện ác ừ, hữu đây là nghiệp thiện ác dục hữu là cái nghiệp thiện thiện ác mà đưa mình tái sanh trong các cái cõi dục uhm. thí dụ như bây giờ mình làm chuyện bất thiện Dạ, thì mình sẽ xâm nhập bốn cõi đọa mà bốn cõi đọa đó nó lại cũng là là trong dục giới còn không nếu mình tu tập thập thiện thì mình cũng vẫn quanh trong các cõi nhân thiên ở dục giới thì dầu cái việc tội lỗi hay là việc ừ, lành ở trong thập thiện thì tất cả đều được kể chung là dục hữu có nghĩa là cái điều kiện nghiệp báo để mà quay lại sống ở trong cái cõi dục giới thì gọi là dục hữu <clears throat> cái đặc điểm của cõi dục là gì là sanh ra chết đi và buồn vui ừ, gắn liền với năm vị trần vật chất đó là mắt thấy tai nghe mũi ngửi thân xúc chạm đó tức là sắc thân khí vị xúc cái đặc điểm của dục là vậy đó quý vị cái đặc điểm là giàu thiện hay ác lúc nào cũng phải y cứ trên năm vị căn vật chất à, gọi là dục dục dục hữu nha yeah. Ờ, còn cái gọi là sắc hữu ở đây có nghĩa là có những người họ chán ngán năm dục ờ, cho nên là họ mới tu tập các cái tầng thiện sắc giới ừ. Ờ, để mà chết rồi sanh về các cái cõi thấp nhất là sơ thiền tối đa là ngũ thiền sắc giới rồi sanh về trên đó sống hết tuổi thọ rồi thì trở về những cái chỗ thấp nhất ừ, ở cõi dục ừ, thì như bữa mình học tức là đa phần đa phần cái phần lớn là tu thiền đắc thiền sanh về phạm thiên xong rồi trở đi vòng vòng cũng cuối cùng cũng trở về cái cội cội cội thấp nhất thôi bởi vì sao vì hai lý do một là cái căn cơ cái khuynh hướng tâm lý của chúng ta đó thì thì nó ít hơn ác <clears throat> thứ hai là cái môi trường điều kiện hoàn cảnh để chúng ta sống thiện nó ít nó khó hơn cái môi trường mình sống ác ra đường nhắm mắt vơ tay là mình đụng toàn người bất thiện nhiều hơn người thiện nha người thiện mình phải đốt đuốc để tìm chứ còn người bất thiện thì nhắm mắt ra là dính ừ. Ờ, cho nên một là khuynh hướng tâm lý của bản thân mình nhiều đời nhiều đời nó đã như vậy cho nên có một kiếp rồi đó mình lắp được một tí thôi nhờ một cái điều kiện đặc biệt rồi đó mình tu thiền đắc thiền để xâm lược các cái cõi phẩm thiên nhưng mà hết tuổi thọ rồi trở về cõi người trở lại đó thì chúng ta có thể tiếp tục lăn trôi lặn hập ở trong Ờ, cái bất thiện ừ. cho nên cái sắc hữu đây là vậy tức là cái cái cái tâm thiện sắc giới mà đưa mình về các cõi phẩm thiên ngũ quẩn còn cái vô sắc hữu ở đây là chỉ cho ờ, cái nghiệp vô sắc có nghĩa là có những cái người mà họ chán họ đắc được thiện sắc giới rồi họ chán họ muốn lìa bỏ cái năm năm năm, năm trần chất à, cho nên là um, họ mới lên trên cội sắc lên cội sắc rồi họ mới chán ờ, luôn cả bất cứ một cái dây dưa nào liên hệ tới sắc pháp ừ, kể cả đó là đề mục sắc pháp và cũng thích nữa ờ, cho nên họ tiếp tục hướng tới cái một cái cảnh giới hiện hữu mà nó không có còn hình danh sắc tướng mà chỉ còn một cái tâm linh tinh thần thôi thì cái này mình học cho biết cho thôi chứ còn ờ, ừ, nó cũng gần như là mất mới chúng ta chuyện ờ, là chuyện cao hơn là chuyện trên mây nữa ừ. thì gom gọn nội dung là bài kinh này nói cái gì gom gọn nội dung bài kinh này nó là ngày nào mà chưa hiểu bốn đế thì nhất cử nhất động của chúng ta đều là nhân sanh tử đó là cái nội dung bài kinh này nha à, ngày nào mà chưa hiểu được bốn đế thì mọi nỗ lực của chúng ta đều là nhân sanh tử ừ. mà để chấm dứt được cái nhân sanh tử ấy <clears throat> thì chỉ có một con đường duy nhất đó là hành trì tam học giới định tuệ nha cái giới học á, thì nó giúp cho mình là làm thanh tịnh dạ, thân nghiệp khẩu nghiệp đồng thời cái giới luật thanh tịnh nó giúp cho mình hạn chế được cái dục ái và sân nha hạn chế dục ái và sân cái giới đó ờ, hạn chế thôi hạn chế hạn chế cái dục ái và sân qua thân khẩu còn cái định á, là nó làm cho dục ái và sân tạm thời biến mất cái kia là hạn chế còn thì là tạm thời biến mất hai cái nó khác nhau giữ giới làm hạn chế dục ái và sân ví dụ như là khi mình giữ giới có nhiều chuyện mình muốn lắm mà mình không có làm nữa Đấy không cái đó tự các vị biết chứ mày bắt tôi kể từng giới là mệt quá nha có những cái chuyện mình muốn lắm nhưng mà vì giới cấm mình có làm à, cái đó là mình hạn chế dục ái cái thứ hai nữa đó là chính vì mình giữ giới có nhiều cái mình mình mình muốn xóa sổ xóa dấu lên nhờ vì giới mình không không làm như vậy thì cái giới nó có tác dụng là đối với ờ, ờ, cái chuyện hạn chế tội lỗi qua dục ái và sân nó mới hạn chế thôi qua tới định học á thì nó mới tạo ra cái sự vắng mặt của dục ái và sân à, và qua tới đó là định học tức là cái đắc thiện muốn định đắc thiện là anh phải gọi là vắng được hai thứ đó là dục ái và sân nhưng mà riêng cái tuệ học tứ niệm xứ đó thì đó là cái con đường mà chấm dứt tất cả phiền não không riêng gì dục ái và sân mặc dù mặc dù là cái dục ái đó, chỉ cần tu hành mình trừ được dục ái là đủ rồi bởi vì cái đoạn đường còn lại nó giống như nước mà nó vô bắn sói hết đường đi rồi nó phải chạy xuống lưu thôi nó chạy ra sân rồi chứ nó không có đi đâu được hết rồi cho nên là nếu cần có những, những trường hợp chúng ta thấy Đức Phật chỉ nhắc đến có một thứ phiền não thôi ví dụ như là dục ái có lúc này nó đến thân kiến là nó một thứ một thôi và cái lúc này nó chỉ nó tâm xanh này bởi vì một cái một cái người mà không còn tâm xanh thì người nó không còn dục ái nha mà không còn cái này nó có hai bước một là tương đối tạm thời còn vĩnh cửu tuyệt đối ừ. Ừ thì muốn gọi là lìa bỏ được cái sự tái sanh trong ba cõi thì chỉ có một con đường duy nhất đó là hành trì tam học chứ không có con đường khác nha à, đó là bài kinh trăm lẻ năm tiếp theo là kinh 106 cũng y như vậy mà trên là hữu có nghĩa là ái có nghĩa là cái niềm đam mê trong năm dục rồi niềm đam mê trong thiền thiền sắc giới và thứ ba là cái niềm đam mê trong thiền ngũ sắc Ờ, ở trên là chữ nghiệp nói chung ừ, còn đây là nói là ba thứ ái ờ, rồi tiếp theo là người nó có ba cái mạng ừ, mạng ở đây là gì ở đây gồm có ba tức là mạng tùy mạng quá mạng ừ, có nghĩa là so bằng so thua và so hơn <clears throat> so bằng ở đây có nghĩa là tôi đâu thua gì nó nó đâu có hơn gì tôi được rồi so bằng nha dạ, tôi đâu có thua gì nó mà nó cũng đâu có hơn gì tôi thì, thì đó là so bằng còn cái thứ hai đó là <clears throat> cái tùy mạng ở đây nó có nghĩa là tự ti mặc cảm uh, so thua so kém uh, so đo để mình thấy mình còn kém mình thua người ta nha yeah. thì cái thứ nhất đó là đẳng mạng cái thứ hai nữa là ti mạng đẳng mẹ tức là nếu mình bằng người ta mình không có thui người ta người ta cũng hơn về mình và cái cái thứ hai đó, đó là tự tiên mặc cảm ừ. cho rằng mình không bằng ai quý vị trong rừng có thể hiểu lầm cái việc đổ tôi thua người ta thì tôi biết tôi thua chứ không hai cái nó khác nhau nhiều lắm mình biết mình thua nó khác còn cái mình tự ti mà cảm nó khác hai cái nó khác nhau <clears throat> rồi cái thứ ba là quá mạng atimana cái đây có nghĩa là mình so hơn có nghĩa là mình thấy mình hơn người khác mình hay hơn người khác mình giỏi hơn người khác mình đẹp hơn người khác mình giàu hơn người khác mình trí thức hơn người khác mình quyền lực hơn người khác thì có cái lòng so đo như vậy được gọi là quá mạng nha quá là vượt qua uhm. rồi tiếp theo là kênh 107 cái gì cũng cần nói nhiều tôi nói thoáng mà thôi Ờ, ở Đại kinh 107 thì ngài dạy rằng có ba cái pháp ừ, có ba cái pháp mà coi như là, là, là, là, là, là, là, là phải trừ diệt thì mới có thể gọi là giải thoát sinh tử đó là tham sân si để ai cũng biết rồi nhưng mà tôi cũng phải giải sơ một tí tham là mình thích trong cái này cái kia ờ, thích cho có cái này cái nọ thích cho đừng có cái này đừng có cái nọ được gọi là tham nói, nói nôm này tham gồm có hai là muốn cho có cái này cái kia à, rồi muốn cho nâng có cái này cái kia thì gọi là tham nha và ở đây bà con phải ôm lại cái bài giảng cũ của tôi tôi nói rằng ở đời này khổ nó có hai nguồn vui nó có hai nguồn vui nó có hai nguồn là mình có được cái gì đó và mình không có cái gì đó còn khổ là do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó à, mình mới khổ nha ừ, ở đây cũng vậy ở đây đó là tham là gì tham là muốn được đã lành được mà còn muốn không bị nữa muốn được và muốn không bị cái gì đó thì gọi là tham còn sân đây nó cũng có hai mới thì nói xong cái sân nó có hai sân là sự bất mãn một là tránh cái gì mình ghét không được gọi là sân hai là theo đuổi cái mình thích không được cũng là sân nha yeah, sân có hai tham có hai ghi đi tham có hai là muốn được muốn có cái này cái kia còn cái thứ hai là muốn đừng có muốn không có cái, cái kia đó, phải học cho đủ vậy sân cũng có hai đó là đó là bực mình bất mãn vì không có cái mình thích hoặc là tránh không được cái mình ghét thì nó gọi là sân còn si là sao si đây có nghĩa là do không có thấy được mọi sự là khổ cho nên mới thấy cái này cần bỏ đi cái này cần rước về Đó. do cái si nó làm nền cái si là sự vô minh trong bốn đế đấy. cái si đây là sự hoài nghi do cái si đó đó nó mới khiến cho mình là muốn cái này thích cái kia mà muốn là tham mà ghét là, là sân nhớ nha cho nên là do cái vô minh cái si đây cái là vô minh trong bốn đế không biết rằng ừ, trên đời không có gì để ước ao cũng không có gì để trốn chạy hết đấy nha mà khi mình không biết gì mình mới ước ao mình mới trốn chạy mà khi ước ao trốn chạy mà không được đó, thì nó mới khổ dai dẳng triền miên mà không biết được mấy cái điều đó gọi là si tiếp theo đó, đó trong này ngày có ghi thế này ngày có dạy thế này phải tu tập cái bất tịnh đấy để bớt tham để trừ tham tu tập cái từ tâm để trừ sân à, còn ờ, tu tập trí tuệ để trừ si đó là nói gọn ở đây tôi phải nói rõ bà con một chuyện ờ, cái giải pháp cho cái tâm tham nó có nhiều lắm chứ không phải chỉ có cái cái, cái bất tỉnh này à, bởi vì tùy cái căn cơ của mỗi người có người hợp cái này mà người hợp cái kia nhưng mà khi Đức Thế Tôn thuyết giảng cái kinh này thì nhìn thấy cái căn cơ của các vị kheo trước mặt ngài họ cần phải nghe nói như vậy đó họ cần phải được nghe nói về ờ, mấy cái cái cái pháp tu á à, là tu đề một bất tịnh tu đề một từ tâm rồi đó là đại khái như vậy ừ. chứ còn thực ra đó là để đoạn trừ từ não dầu tham dầu sân dầu si thì cách nó giống nhau đó là tu tứ niệm xứ nha đó là tu tứ niệm xứ cách chung nhưng mà ngược lại có những trường hợp người ta cần đến một cái gì đó nó cụ thể à, tham tùm lum thì phải cho họ thấy à, cho họ thấy là ừ, có con đường để thoát khỏi cái tham đó ừ, bằng cách là nhìn về cái bản chất cái, thật, cái sự thật của cái thân tâm này hồi nó còn sống thì nó là nguyên một cái túi da dơ chứa ba mươi mấy món dơ à, còn khi nó chết rồi mình chết lăn đùng rồi đó thì trong vòng một ngày hai ngày mà nó trương sình nó chảy nước nó bốc mùi à, rồi cứ thế mà cái tử thi nó tự nó phân hủy qua nhiều giai đoạn ờ, rồi nó trở thành xương xương trắng nha cái đó là điều một bất tịnh là vậy đó tức là quán lúc mình sống thì, thì mình sống chung với bao nhiêu thứ bất tịnh trong thân khi mình chết rồi đây, cái xác của mình ai nhìn cũng sợ hết sợ đây không, không phải là sợ ma không mà nó còn ở cái truyền nhiễm rồi ở cái hôi háp nha nhớ cho nên là buông bớt cái tham là chuyện đầu tiên là phải thấy à, phải thấy rằng cái, cái, thân này lúc sống nó vậy rồi lúc chết nó vậy đó cũng bớt được tham rất là nhiều ví dụ như bây giờ mình thích tích lũy tài sản mà mình nhớ thì cái thân này nè nó dơ hại, à, mà chính vì vậy cho nên nó, nó nay còn mai mất chứ nó không phải là xương khối như chư thiên mà khoa học hôm nay cũng cho mình biết rằng trong một cái cơ thể sinh học ờ, nó càng phức tạp nó càng rắc rối như nào thì cái nguy cơ mình nó bị ờ, có vấn đề nữa, ờ, thì nó cũng lớn hơn ừ, nhớ nha ừ. dạ. còn cái thứ hai là tu tập từ tâm rồi tôi cũng mới nói nó có tới gọi là vô số cái cách tu tập để mà bỏ đi cái sanh tâm uh, nhưng mà cũng do nhìn vào cái căn tánh của chúng sanh Ừ. Đức Thế Tôn trong chỗ này nè nghe đề nghị là tu tập cái tâm từ tâm từ là sao tâm từ có nghĩa là có cái lòng thương chúng sinh mong ai cũng được vui vẻ mạnh khỏe à, thông minh đức hạnh mong ai cũng nhận được nhân lành quả lành ai cũng có cái nhân lành còn nhận nhân lành tức là biết tu và quả lành tức là có được cái điều may mắn nha đó là từ tâm từ tâm là mong như người ta ờ, được sống ở trong nhân lành quả lành ừ, rồi còn cái thứ ba là để trọn trọn tận si ấy, thì phải thì phải tu tập tuệ quán tu tập trí tuệ trí tuệ đây gồm có ba à, văn tư tu nha văn là ráng nghe ráng nhớ ráng học ráng đọc giáo lý Thế ừ. mà mình có trí văn nhiều thì mình bớt đi một mớ si à, bớt đi rất là nhiều chẳng như si hoài nghi thế này mình bớt cái còn trừ đâu có trừ trừ chỉ có thánh nhân mới trừ thôi để tôi chỉ nói bớt thôi dạ, bớt bớt rất là nhiều ờ, cái ờ, văn trí văn này đây mình biết mình học hỏi lắng nghe đi cái thứ hai đó là tư tư đây có nghĩa là nghiền ngẫm nghiền ngẫm rồi ờ, thấm thía tiêu hóa với những gì mình đã đọc đã nghe yeah, dạ, đó là thứ tư tôi nhắc lại lần nữa tùy thuộc vào cái cách mà mình ờ, trao dồi trí tuệ mà mình đối phó được bao nhiêu cái si nha tôi nhắc lại tùy thuộc tùy thuộc vào cái cách mà mình ờ, trao dồi trí tuệ thì cái si của mình nó giảm bao nhiêu si đây là si bình nghi nhớ nha si bình nghi giảm tùy thuộc vào mức độ trí tuệ cho nên á mình bỏ đời bỏ công cuộc đời ra mình không giáo lý mà sẽ thấy mình vẫn vẫn vẫn vẫn có vấn đề như thế là phải chứng tỏ là mình biết chừng là ở cái tri văn này, yeah. Dạ. còn thứ tư là cái biết thấm thía thấm thía cái mà mình đã học đã nghe đã đọc ừ. à. còn cái thứ ba mới là rốt ráo đó là trí thứ ba đó là cái trí tu có nghĩa là trí tu nó gần có hai <clears throat> tu thiền thiền chỉ và tu thiền quán thiền chỉ là samatha có nghĩa là có rất là nhiều điều mà nếu mà chúng ta có thiền định chúng ta có thần thông á chúng ta biết tới nơi tới chốn biết bao nhiêu tin bao nhiêu còn cái biết của cái người không có tiền á thì thấy vậy chứ họ nhiều cũng cũng khả nghi lắm có thời mình thấy cái đó nó hay có thời mình thấy nó đẹp có thời mình thấy nó, nó đọc có thời mình thấy nó dơ nhưng mà sau đó, đó nhưng mà sau đó thì có lúc mình thấy ngược lại nhớ nha Ờ. còn riêng về cái cái cái cái cái, cái trí tu cái, cái trí tu và samatha của cái người mà, mà tu samatha có đắc thiền định định tâm đó, thì cái thấy của họ nó chắc chắn hơn ví dụ như bây giờ nói về quán nhân quả nghiệp báo đi mình toàn là mình nghe học không à, à mình nghe mình học mình nghe mình ừ làm ác thì bị đọa lên rồi bị khổ kiếp sau còn làm thiện thì được an lạc đời này an lạc đời sau thì đó toàn là mình nghe nói thôi đúng không gọi là mình suy diễn kiếp đỉnh thôi chứ còn không có cách nào bằng cái người mà họ đặt đặt đặt đặt đặt, đặt thiền hết trơn đặt thiền đặt định á lúc mà đắc định với cái tâm tư của một người đắc định họ ngộ họ nghiệm lên nhiều cái điều hay lắm quý vị hay lắm mà đó là mới là thiền định rồi đó nha mới là thiền định rồi đó còn cái cái cái trí tu thứ lỗi thứ hai đó là tuệ quát có nghĩa là người ta quán sát được rằng toàn bộ cái gọi là cuộc đời của mỗi người của mỗi chúng sinh từ con dồi cho tới ông vua ông tổng thống nó chỉ là à, cái sự quẩn quanh trong mười hai duyên khởi ừ. nó chỉ là hành trình của bốn đế ghê như vậy đó thì có tu tuệ quán mình mới thấy được như vậy mình mới thấy được là Ờ, là mỗi lần mình vui buồn biết ở đây là mình đang gieo với nhân sinh tử mới nè à, mình nhớ cái, cái tâm tham chính là tập đế nguyên nhân sanh là các khổ ngoài cái đó ra thì cái bát chánh đạo nó chính là đạo đế à, rồi cuối cùng trừ đạo ra trừ tập từ đạo đế à, trừ tập đế ra đó thì cái còn lại là khổ đế đừng nhắc tới diệt đế vì diệt đế là niết bàn mắc mớ gì trong đời sống mình hết trơn không dạ. mắc mớ gì trong đời sống mình hết nha trong đời sống mình chỉ có ba đế là, là, là, là tôi đang nói người tu hành á mình có tu mà tu xịn á chứ còn tu mà tu cà chớn thì làm làm gì có cái bản chánh đạo không nha chỉ có hai thôi đa phần đời sống mình đó là chỉ có gọi là khổ đế và tập đế cứ nhớ nhiều đó lúc mình thích cái này thích cái kia đó là tập đế còn ngoài cái giây phút tích ra thì toàn bộ đời sống mình là chìm sâu ở trong cái khổ đấy đó với một cái đời sống như vậy đó được gọi là đời sống có trí tuệ tuệ đây tức là trí tu thôi chứ không có tuệ đây là gì là do học hoặc là do ngồi lý luận suy diễn nghiền ngẫm nha ừ. cho nên đó là để đối phó với cái cái si mê là dứt khoát phải có được ba cái trí đó rồi tiếp theo là ác hành Ờ, ngày dạy thì có ba ngàn hành này cần phải tránh ác hành này tức là hành động nông nổi hành động tội lỗi đó thì hành động tội lỗi ở đây nó gồm có ba đó là thân ác hành khẩu ác hành ý ác hành Hồi đó giờ mình nghe nói tội lỗi mình cứ tưởng là phải làm cái gì đó à, hoặc là phải, phải cụ thể một chút ví dụ như phải nói cái gì đó <laughs> hại người nó gọi là ác nhưng mà trong kinh nó, nó, nó hiểu gì thì kệ bởi vì <coughs> mình bỏ cái ý mất rồi tại xưa nay cái ý cái, cái ý ác mình ta có thấy chứ đúng ra đó, một người ác thật sự là phải có đủ ba cái này à, bởi vì không có cái ác ý thì làm gì mà có cái, cái hành động hay là lời nói tổn thương người khác nha yeah, không có không thể nào anh phải có cái ác ý và yeah, anh phải có cái ác ý thì anh mới có thể xâm hại à, nhiễu hại tấn công xúc phạm người khác được nha yeah. cho nên toàn bộ cái hành trình tu Phật có nhiều cách nói lắm nhiều nhưng mà trong những cách nói đó có một cách đó là tu hành để mà cái giai đoạn rốt ráo nhất bỏ được ba cái ba cái nghiệp bất thiện gọi là ba hạnh đó. một là bỏ được cái thói quen làm ác bằng tay chân ờ, hại người thứ hai nữa là, là cái ờ, khẩu có nghĩa là không có nói lời mà hại người hại nó gồm nhiều lắm nói dối gạt người nói đâm thọc ờ, để chia rẽ người nói bằng cái lời mà tàn độc hung tợn để cho người ta phải đau lòng ờ, người ta phải bị ờ, khổ tâm mất ngủ lên máu đó. cái đó gọi là khẩu nghiệp bất thiện gọi là khẩu ác hành cái thứ ba là là là là, là, là, là cái ý ác hành tức là những cái tư tưởng những suy tư à, những cái suy tưởng những những suy nghĩ mà có cái nội dung có mục đích là hại người thì cái đó được gọi là được gọi là ý ác hành nha thì cái bài kinh thì mình thấy nó ngắn nhưng mà nó là hết trơn mà pháp có nhiều rồi thôi chỉ cần mà lìa được uh, điều ác là coi như đã thành tựu điều thiện tôi biết tôi nói là nhiều người không không có không có đồng ý nhưng mà sự thật là như vậy lìa được các ác thì tự nhiên thành tựu các thiện à, cái đó chuyện đương nhiên bởi cho nên nó trong trong kinh nó có ba câu gọi là Phật ngôn đó là không làm các điều ác thực hiện các hạnh lành mình nghe mình tưởng là là là, là, là, là ba là, là chuyện là giữ gìn tâm trong sạch mình tưởng ba cái này là nhau chứ không phải chúng ta không có đi tu theo từng bước như vậy mà phải nói thế này ở cấp một thì ba câu này được mình thực hiện như thế nào kém cỏi nhất ở cái cái step 2 ở bước 2 và cũng ba điều này nhưng mà mình khá hơn chút rồi ở step 3 ở bước cuối cùng thì mình viên mãn đạo nghiệp bỏ được tất cả ác và thành tựu tất cả thiện ừ, thành tựu tất, tất cả thiện các vị có nghe không tôi nhắc lại lần nữa không có phải tu bằng bằng cái cách mà gọi là, là không làm các điều ác riêng rồi tiếp theo là làm các việc lành không hiểu như là hiểu nghèo lắm bởi vì là các việc ác với các việc làm nó, nó gắn liền với nhau khi mà anh bỏ được một cái điều ác nào đó là anh thành tựu một cái thiện nào đó tôi ví dụ ví dụ nghiệp bỏng sẻn đi à, khi anh bỏ được cái nghiệp bỏng sẻn là anh đã thành tựu nghiệp bố thí Ồ, anh bỏ được cái tâm ganh tị thì anh thành tựu được cái tâm tùy hỷ à, anh bỏ được cái tâm sân hận thì anh thành tựu được cái tâm tâm tự bi yeah anh nhớ cái đó nha chứ còn mình nó từng lớp ba cái câu nó ảnh cắt khúc răng tưởng là không làm các điều ác là riêng là làm cái điều làm là riêng nó phải không ví dụ như bây giờ anh nói tụi anh giữ giới anh không có sắc xanh thì ngay trong lúc mà anh có cái ý anh không gì cứ có cái sắc xanh đó là anh đã thành tựu được bao nhiêu cái hạnh lành trong đó rồi anh phải hiểu nhầm như vậy cho anh đừng có tách riêng cái chuyện không sát sanh là riêng rồi công đức là riêng phải mà ngay trong cái lúc mà anh từ chối cái chuyện sát sanh trong lúc anh từ chối đoạt mạng chúng sanh khác thì ngay lúc đó là đã thành tựu công đức rồi nha nó đã tránh được cái ác mà lại cũng thành tựu cái nghiệp lành ngay cái lúc đó nha khi mà anh anh, anh niệm phật à, khi mà anh niệm phật cái tâm anh nó chuyên chú vào ở trong cái đề mục thì lúc đó vừa thì mình thấy tu là tu thiền là làm làm nhưng mà, nhưng mà không ngay cái lúc đó chúng ta vừa là làm lành nhưng cũng ngay cái lúc mà chúng ta chuyên tâm niệm phật thì lúc đó chúng ta cũng đã bỏ đi vô số cái tội lỗi bởi vì sao vì chuyên tâm mà chuyên tâm niệm phật thì coi như chúng ta không còn cái tâm để mà, mà làm cái chuyện xấu khác như vậy thì lúc đó là là mình thấy đó, khi mà làm các hạnh lành đó là mình đã tránh các điều ác rồi đó và khi tránh các điều ác cũng nghĩa là mình đang thực hiện các hạnh lành đó. rồi cái thứ ba giữ gìn tâm trong sạch mình tưởng nó là bước ba chứ không ờ, khi mà mình có cái ý tránh ác là lòng mình đã thanh tịnh khi mình có cái ý thực hiện các hạnh lành là tâm mình đã thanh tịnh nhưng có mình là một điều nó thanh tịnh ở mức nào đó là tùy cái chuyện anh tránh ác ở đâu tôi nói làm lần nữa thí dụ như cái người sơ cơ không học Phật pháp thì cái ác của họ đó họ hiểu đó là sát sanh trộm cướp đốt nhà giết người cướp của lật lọng lương lẹo lừa đảo Ờ, thì cái đó mới gọi là ác à, thì họ chỉ tránh được cái đó thôi nhưng mà ở cái mức mức độ cao hơn thì cái ác nào không phải thô như vậy mới gọi là ác mà chỉ cần một câu nói hoặc một suy nghĩ hại người cũng là ác cũng là bất thiện nha yeah. còn tiếng Việt Nam mình nghe chữ ác nó nặng quá thì nghĩ ờ, ác ôn ác ôn công đồ đó thì nó nặng lắm mà chữ ác ở trong kinh Phật ở Cú Sa La nó có nghĩa là bất thiện thôi nha yeah, bất thiện rồi cho nên là khi mà tùy vào cái mức độ mà anh lánh ác được bao nhiêu thì cái thiện của anh nó thành tựu được bấy nhiêu tùy thuộc vào cái cách mà anh hành thiện được bao nhiêu thì cái ác mà anh lánh được nó cũng nhiều bấy nhiêu và cũng tùy thuộc vào cái chuyện anh tránh ác và hành thiện ở mức độ nào mà cái tâm của anh nó được cũng được thanh tịnh theo chuyện ấy theo cái tỷ lệ thuận không biết có hiểu có hiểu này không ta có hiểu này không có hiểu này không ta có nghĩa là tôi nhắc lại nha tùy mức độ anh làm ác bao nhiêu anh ngộ lộn thì mức độ anh tránh ác bao nhiêu mà anh thành tựu mà được bao nhiêu cái hạnh lành tùy cái mức độ anh thực hiện hạnh lành bao nhiêu mà anh tránh được bao nhiêu kẻ ác xong chưa rồi bước bước thứ ba tùy cái mức độ anh tránh ác tùy cái mức độ anh là làm thì làm thiện mà cái tâm anh nó cũng thanh tịnh được bấy nhiêu ví dụ như một cái người không có tu tập thiền định thì cái thiện của họ nó dở cái mức là sao là tránh cái ác tào lao sát sanh trộm cắp rồi nó dốc rồi đó ờ, họ mới tránh được cái đó thôi nhưng mà cái vị mà đắc thiện mà tránh những cái ác mà mình không có lường được thí dụ như chuyện đầu tiên anh muốn đắc sở thiện cái gì anh phải tránh được cái chuyện đam mê trong năm dục đó là năm cái ác tiếp theo là sao nữa ta anh phải đi bỏ được năm triền cái anh mà bỏ được năm truyền cải thì anh mới có thể đắc sơ anh mới mới mới đắc được cái sơ thiện nhớ nha cho nên nó là cái ác của người không có tu thiền đó, thì là cái ác, ác quá nặng quá thô quá dơ quá bần quá tội đi nó quá nặng nề đó. thì nó khác nhưng mà cái ác của cái cái cái chuyện mà mà lấn ác hành thiện của người đắc thiện lại khác à. cái ác của họ nó là thuộc vấn đề tâm linh tinh thần đây nhưng mà lên tới cái thiền vô sắc thì sao lên tới thiền vô sắc thì họ có tâm họ còn thanh tịnh hơn vị phạm thiên sắc giới nữa phạm thiên sắc giới ly dục nhưng mà còn thích trong vật chất còn thích ừ, trong cái, cái hình danh sắc tướng của sắc pháp cho nên vị nó còn có thanh tướng nhưng riêng vị phạm thiên vô sắc thì họ chán hết họ không còn muốn dây dưa với cái vật chất sắc pháp nữa nha nhưng mà chưa hết tới cái vị mà tu tập tuệ quán ấy là vị đó đã không có muốn làm điều ác mà vị đó cũng chán luôn cả cái điều lành chán đây là gì chán đây có nghĩa là gặp dịp thì cũng làm lành làm thiện nhưng mà không có cầu cái quả sanh tử nữa cái người tu tập địa quán mà đúng mức rốt ráo đó, thì họ làm thiện giống như đủ thuốc vậy đó tức là không có vui vẻ không có ngon lành không hay ho gì hết đó. nhưng mà đó là chuyện bắt buộc vì có có hiểu được không ta thì chuyện uống thuốc nó có đầu hay nó không có cái gì mà vui vẻ ngon miệng nó có nhưng mà nó bắt buộc phải uống yeah thì nói gì nó hơi nặng mà thật sự là như vậy cái người mà tu tới sướng mà rốt ráo họ chỉ muốn sống chánh niệm thì gặp cái dịp bố thí thì cũng thò tay như túi là móc ra mớ là cho và cái dịp mà cần phục vụ cần phải ra tay ra chân mồ đổ mồ hôi thì họ cũng giúp nhưng mà họ giúp là giúp vậy vì cái lòng từ bi hoặc là vì cái chuyện nó không làm là con được chứ còn họ không có phải vì cầu của quả sanh tử nhớ nha uhm. cái này rất là quan trọng cho nên là cái cái cái tu tập là không làm các điều ác quả thân của cậu nghĩ nó tùy cái mức độ chứ mà ai đó với hạn nào mình cũng định nghĩa giống nhau nhớ nha tôi nhắc lại lần nữa khi mà mình bố thí là hạnh lành đó thực hiện một hạnh lành thì cũng ngay lúc đó mình ờ, bỏ bớt và bao mòn được cái tâm bụng xịn khi mà mình gọi là chia vui với với cái hay cái đẹp của người khác là mình đang bào mòn cái tánh ganh tị nha tánh ganh tị vậy đó khi mà mình gọi là thương yêu một người khác bằng cái tâm từ bi cái lúc là mình lúc đó mình đang vào một cái tâm sân hận của mình nha rồi tiếp theo là cái 109 ờ, thì cái đoạn nó, nó trong kinh này có ghi rõ nè mình để bỏ được cái ác thì phải hành cái thiện đối lập vậy thôi ừ. bây giờ qua tới kinh tâm lễ chính thế nào là có ba cái pháp mà cần phải bỏ đi thì mới an lạc đời này, mới được chứng thánh và có thể nếu còn luân hồi thì an lạc đời sau. Đó là ba cái tà tư duy. Cái này tui giảng rồi cho nên mình có gì để ý, bữa nay giảng rất là nhanh, tại vì mấy cái này giảng đầu hết rồi. Dục tầm có nghĩa tầm ở đây cái nghĩa là có nghĩa là suy nghĩ đó, suy tư là tư duy đó. Dục tầm có nghĩa là còn mong đợi, trong chờ, thích thú, hưởng thụ trong năm dục. Ờ, sắc thân khí vị xúc mắt còn muốn nhìn tay còn muốn nghe mũi còn muốn ngửi mùi này mùi kia lưỡi còn muốn nếm muốn ăn cái này cái nọ à, còn cái thân thì muốn êm ái ấm êm đó đó gọi là dục tầm còn cái sân tầm là bất mãn tầm lâm bất mãn bất mãn người bất bất mãn vật bất mãn sự kiện à, bất mãn người ví dụ như là mình ghét người này mình bực mình người kia à, còn bất mãn ờ, vật có nghĩa là gai góc hầm hố bụng sình trời nắng trời mưa mình nhịn nổi đó là, đó là bất mãn vật còn bất mãn sự kiện là sao đó là những cái tư duy những suy tư mà nó hơi trừu tượng ví dụ như là một cái quan điểm chính trị quan điểm văn hóa mà mình không có đồng ý à, mình không có đồng ý nhớ nha uhm. thì cái đó nó gọi là, là săn tư duy là vậy đó sẽ tư duy đó là gì còn cái ờ, thứ ba đó là hạ tư duy tức là cái ý tưởng cái ý tưởng ờ, gọi là đập đổ chống phá ừ, tổn thương xúc phạm trà đạp phá hủy gây đổ nát à, một cái đối tượng ừ, nào đó dầu người hay vật thì cái đó được gọi là hại tư duy nha gọi là hại tư duy nhớ cái này chống phá đập đổ trà đạp hủy diệt Ờ, thì cái đó được gọi là hại tư duy thì hại tư duy á, cái ba cái này đó là để muốn tránh được muốn trừ được cái gọi là, là dục tư duy á, là mình phải trong đây gọi là, là, là dùng cái sức ly tâm có nghĩa là dùng cái tư tưởng là ly dục ừ, sống bằng cái tinh thần ly dục sống bằng tinh thần ly dục là sao không tiếp tục theo đuổi những cái mình thích nữa vậy thì mình nhớ một điều thế này cái thích của mình nó là vô bờ không đáy một đời mình theo đuổi nó liệu mình có thể thỏa mãn được nó bao nhiêu phần trăm mà trong khi đó cái chuyện trước mắt là, là trong đời sống này nó có hai hai chuyện à, một là mình theo đuổi cái mình thích và hai mình theo đuổi cái mình cần cái thời gian mà mình có được trong kiếp người nó không bao nhiêu hết tôi nói hoài mình trừ thời gian mình ngu và trừ thời gian mình ngủ ra thời gian còn nó lại hết thời gian ngu là thời gian từ mò từ một tuổi tới 18 tuổi là thời gian ngu còn thời gian ngủ nghĩa là giấc ngủ của mình đâu mỗi ngày từ 4 6 cho tới 8 tiếng nha yeah. thì từ cái lúc mình ngu và từ lúc mình ngủ là thời gian còn bao nhiêu hết à, cứ nhớ như vậy đó nó nhiều lý do lắm nó nhiều cách nghĩ lắm còn là quán bất tịnh quán tử thi quán thị trường vân vân à, thì nghĩ như thế nào mà để cho à, đối với à, năm dục à, mình không có thích nữa à, thích nó mà không được là khổ kiếm tìm nó là khổ tìm được rồi bảo trì bảo quản là một cái khổ mà bảo trì bảo quản mà không giữ được lại càng khổ hơn cứ nhớ bao nhiêu đó thôi <laughs> muốn không được là khổ kiếm tìm cũng là khổ tìm không được cũng là khổ tìm được rồi phải gìn giữ cũng là khổ gìn giữ không được cũng là khổ nó nguyên một hành trình rất là dài nha yeah thì đó được gọi là ly dục tư duy à, rồi cái đời gọi, gọi là, là, là, là thế nào là bỏ cái con đường nào mà để giúp chúng ta lìa bỏ được cái sân tư duy tức là sân tâm đó chính là mình tu tập cái vô sân cái tâm sở vô sân cái tâm sở vô, vô sân trong ờ, trong tâm trong trong tâm sở hành đàm tu, tu tập cái tâm nó giống như tính niệm tàm quý vô thông vô sân giả xả thì cái tu tập cái vô sân đây là sao là tu tập cái tâm từ phương tập về tâm từ tâm từ ở đây nhiều người cứ rải tâm từ rải bằng miệng không à cứ ờ, xếp bàn lại chắp tay ờ, thắp tay cây hương quỳ lại phật mà biết họ lại nghĩ cái gì đó là một chuyện chuyện thứ hai nữa đó là ngồi là bắt đầu niệm mà à, nguyện cho tất cả chúng sanh hương đông đừng có quan trái lẫn nhau hãy được an vui gì đó tất cả đông sanh trong hương tây tây bắc đông bắc đông nam tây nam rải như vậy đó mà thứ nhất là miệng rải mà cái đầu họ đi đâu đó, đó là một chuyện chuyện thứ hai họ rãi mà không hề hiểu là muốn rải nước thì trên tay anh phải có nước yeah, dạ, đây là một cái nguyên tắc rất là sơ đẳng rất là tiểu học nha yeah. rất là làm tè đó, có nghĩa là anh muốn rải nước thì trên tay phải có nước anh muốn rải tâm từ thì trong lòng anh phải có tâm từ à, tâm từ là sao là mình thương chúng sinh khác thương đeo có là ái nha mà thương có nghĩa là mong cho chúng sinh khác được sống trong cái nhân lành và quả lành sống trong nhân lành là mong ai cũng biết tu hành ai cũng biết tạo công đức thì đó gọi là mong cho người ta sống trong cái nhân lành còn cái quả lành đó là mong cho người ta ai cũng khỏe mạnh đầy đủ sung túc vui vẻ hết không muốn ai bị khổ thì đó gọi là bi còn muốn người ta được vui được đẹp đó, thì đó gọi là từ vui theo cái điều tốt lành của người khác gọi là hỷ Ờ, vui cho cái nhân lành quả lành người khác có nhiều người tôi biết đó là thấy người khác họ giàu hơn mình hơn đẹp hơn mình xài đồ tốt mình mình ganh tị có nhưng có người khác hơn không ganh tị cái quả lành đến người khác người khác họ sướng bằng trời không quan trọng nhưng mà ganh tị cái nhân lành nghĩa là mình mang đôi dép bằng vàng mà không ghét mà bà ghét cái chỗ là năm nay mình làm đại thí chủ nhưng y đó thì nhớ ghét có cái trường hợp đó có à, hoặc là thấy tên của người nào đó được nhắc đến trong cuốn kinh là mình nổi điên lên đó thì đó, ờ, các bạn cũng được nha mình khó bao giờ mà vui được với cái gì của người khác đó. Ừ. thì cái, cái cái khả năng mà vui được với điều lành người khác mà vui một cách bất vụ lợi nha à, vui phải là su phụ ở đây mà ở này vui là thật sự mình cảm thấy mình à, gọi là, là có cái sự chia sẻ ừ. dầu không nói ra nhưng mà trong bụng mình vui khi mình thấy người khác được vui mình cũng nghĩ ờ người ta ít ra người ta cũng biết tu hoặc là bây giờ người ta đang hưởng quả cũ nếu mà trên thế giới này cái số người mà hưởng quả lành nó mà càng nhiều thế giới nó bớt khổ thì trong trong cái hiểu này không ta cái tùy hỷ nó gọi cách niệm vậy đó thấy người ta sướng người ta giàu quá mình chỉ suy nghĩ một cái là đó là thứ nhất là người kiếp trước nó cũng tu hành cũng chạy da đốc dãy bây giờ nó được vậy thứ hai đó là mình nghĩ thế này nếu mà thế giới này toàn là mấy người mà may mắn vậy không nó thì cái diện mạo thế giới nó sẽ khác đi nhiều lắm đó là cách để mình tu thành tùy hỷ ừ. à, rồi cứ cuối cùng là cái đoạn tận nghĩa hại tầm là gì hại tầm là cái tu tâm bi muốn bỏ cái cái cái cái lòng mà nhiễu hại người và vật thì bắt buộc phải có tu tâm bi tâm bi nghĩa là không đành lòng nhìn thấy gọi là người hoặc là vật bị hư hao bị sụp đổ bị tàn tạ bị héo hon bị bào mòn mình có đành lòng nha thì cái đó được gọi là, là bất hại tư duy Ờ, thì muốn có được cái này đó muốn muốn bỏ được cái cái phần hại tư duy thì phải tu tâm bi tâm bi là không muốn người hay vật bị tấn công bị nhiễu hại ừ. thì ba cái này mình thấy nó thường thường mà tôi tôi bây giờ tôi nói ba cái này đó là, là tin qua Phật pháp nó có tin mà sự thật đó là như vậy à, có nghĩa là thứ nhất ba cái này gom chung nó là chánh tư duy rồi mà quý vị nghĩ ồ chánh tư duy nó là một phần tám của bác chánh đạo không nói vậy là sai thì biết kể ra đó thì mình đọc trong kinh á mình thấy ồ ờ, như chánh tư duy đó là một phần tám chứ thật ra đó cái người mà tu tập rốt ráo cái chánh tư duy cũng có nghĩa là phải tu tập trọn vẹn và chánh đạo tôi dám bảo đảm như vậy à, dám bảo đảm như vậy tức là tu và tôi tới nơi tới chỗ của chánh tư duy thí dụ như bây giờ hỏi chữ ly dục tư duy nè cái ly dục của tư duy mà tu tới nơi thì sao ta một là cấp một là nhờ đi dụng tư duy mà mình gọi là đắc từ thiền sắc giới đúng không rồi thêm một bước nữa nếu mà anh đắc được thì sắc giới mà anh đi cho hết thì sắc giới là nha anh đi hết ra anh đi hết ra. chỉ còn nếu mà anh đã đắc cái tam thiền thì anh cũng đã ly dục nhưng mà cái đó chưa gọi là rốt ráo chưa gọi là rốt ráo mặc dù anh đã ly dục ở tầng sơ thiện rồi nhưng anh tưởng sao anh anh đi dùng đến lên tới tam thiện đứng đó anh lên tới tại sao thiện đức nói, lên tới vị thiện đức nói vậy là cũng chưa gọi cũng giống như nó ly hương đi à, quê tôi đẻ ở nha trang à, cái tôi bỏ nha trang tôi qua bên ờ, bên cam ranh tôi ở thì cái đó cũng gọi là ly hương nhưng mà ly cái đó nó cái ly nó cũng còn hơi nhỏ chưa phải là ly bự lắm nha à, mình đẻ nha trang mình mới, mới ra tới cam ranh là như vậy thì chưa phải ly mà mình phải đi ra tới hải phòng trà cổ à, bản dốc mình ở mới gọi là ly hương mình có qua lào mình ở mới gọi là ly hương và cuối cùng mình phải định đưa nước ngoài mới gọi là ly hương nha chứ còn đằng này mình đẻ danh trang chạy lên công tranh thì nó cũng ly mà không ly lắm đẻ cây lại chạy lên mỹ tho đẻ mỹ tho chạy qua chợ gạo thì cái nó cũng chưa có xà lắm nha đẻ vĩnh long mà chạy qua cần thơ rồi đẻ cần thơ mà chạy xuống phụng hiệp sóc trăng thì nó cũng chưa có xa lắm nha mà cái ly ở đây nó ly cho tới nơi à ly cho tới nơi à. do ly dục mà mình không có sát sanh trộm cắp thì đó cái đó cũng là ly dục đó nhưng mà nó ở mức độ thấp do ly dục mà phải đắp thiền ghê đắc thiền thì sắc giới là cái đó, đó mà gọi là ly dục bậc trung còn ly dục bậc thượng có nghĩa là chán luôn cái thiền sắc giới mặc dù lúc đó không gọi là ly dục nữa nhưng mà mình phải kể là cái ly dục này mới là ly dục thượng thừa có nghĩa là sao giống như nãy tôi nói ly hương có nghĩa là mình không có tiếp tục ở thành phố mỹ tho nữa đó gọi là ly dục nhưng mà tưởng sao anh đi qua bên cây lậy qua cái bè thì cái đó cũng chưa có xa anh chạy qua long an thì cũng chưa có ly lắm mà anh phải lên Sài Gòn anh phải ra ngoài huế anh phải ra tới Hải Phòng anh phải lên tới Bắc Kinh Vân Nam đó, đó mới gọi là ly nha chứ còn mà cái kiểu mà, mà dân chợ gạo bánh à, mỹ tho thì nó gọi là, gọi là ly dân à, Long An chạnh bánh lứt thì cái ly nó cũng được đó cũng ly đó nhưng mà ly cái đến nay mai nó, nó, nó đạp xe đạp về đó lại à nha ừ, nhớ cái đó cho nên, nên à, nếu mà ly dục cho tới nơi đó là phải nói là đặt thánh mới thằng đúng là ly dục tại vì tất cả những cái ly dục của phạm phu đều là tương đối tạm thời hết các quý vị hết nhớ nha rồi tại sao tôi phải xây là bởi vì cái máy tôi để bên đây nhiều người thắc mắc tại sao tôi không chịu xây như vậy tôi xây vậy thì nó ngay bằng hình là sao tôi coi cái máy được nha tôi phải xây bằng bên đây nè à, nhớ cái ly dục đó rồi cái cái tiếp theo là cái vô sanh à, vô sanh nó cũng có nhiều cấp độ vô sanh mà xương xương á vô sanh mà kèm chế tâm sân để không có sắc sanh kèm chế tâm sân để không chửi người khác à. thì cái mới mới ly ly mới cái vô sân bậc hạ thôi còn bậc trung là cái gì bậc trung là anh phải đắc thiện anh phải bỏ năm triền cái cái đó mới gọi là vô sân bậc trung cái là anh vô sân mà ở mức độ đắc thiền thiền chỉ đó à, thì cái đó mới gọi là vô sân à, giống như hồi nãy ly dục ly dục cấp 1 là vì ly dục mà anh không có trộm cắp à, tà dâm thì cái đó mới ly dục cấp 1 thôi ly dục cấp 2 là anh phải đắc thiền và ly dục cấp 3 đó là anh phải tu tập tuệ quán để vĩnh viễn không còn quay lại với năm dục nữa thì cái đó mới gọi là ly dục rốt ráo thì tới tâm sân quy trang như vậy tâm sân mở cấp mo là anh à, kèm chế tâm sân để mà anh không sát sanh anh không có cướp phá nhà của nhà cửa tiền bạc người ta nó mới là vô sinh cấp 1 cấp 2 là anh phải đặt thiền mới là vô sanh cấp 2 và cấp 3 là nó tu gặp tuệ quán để vĩnh viễn không quay lui với tâm sanh nữa nhớ nha đó, chỉ là qua tới cái thứ ba là bất hại tư duy nó cũng y chang như vậy ở cấp 1 cấp 2 và cấp 3 thì ở cấp 1 là anh tiếp tục sống trong cõi dục nhưng mà bàn tay anh mắc nhẹ dễ thương nhẹ nhàng thoải mái cấp 2 đó là cái, cái sự vô hại của cái người mà còn sống cõi dục nó chưa có rốt ráo bằng cái người đặc thiện nhưng mà cái người đắc thiền nó cũng chưa rốt ráo bằng người tu tuệ quán và chứng quả thánh là thật sự gọi là bất hại một cách tuyệt đối chứ còn phạm phu mà ví dụ như nó làm cha nó hiện nó làm cha nó tu tâm từ chứ bây giờ vì một lý do nào đó mình trở thành người ác chị đức mà gì lạ hết thưa quý vị và cái chuyện nhẹ nhàng nhất đó là tắt thở chuyện nhẹ nhàng nhất là tắt thở chứ cần tắt thở là cái là nó làm cọp beo sư tử là nó giữ như quỷ luôn nha cho nên là là, là, là trong cái ba cái chánh tư duy này là mình tưởng là ồ chánh tư duy vậy là, là ừ, nó là một phần tám của chánh đạo không kể ra là nó là như vậy chứ nếu mà anh tu tôi rốt ráo tới nơi tới chốn đến đầu đến đũa cái chánh tư duy thì nó chính là toàn bộ bát chánh đạo trong kinh ghi rất rõ tu một cái chính là tu bảy cái còn lại tu luôn bảy cái còn lại mà từng cái trên bảy cái đó cũng là bao trùm với cái kia Dạ, giống như định giới hạn mình nói chánh định chánh định mình hiểu nôm na là chánh định đây gồm có gọi là cận định ờ, là sát na định là kiên cố định đúng nhưng mà cái định mình định cho tu cho đủ mà có bao nhiêu định đây nó phải có hiệp thế định và siêu thế định yeah dạ! mà cái siêu thế định nó gồm có bốn tu đầu quần không giống tư đà tứ đà không giống a đa hàm a na hàm không giống cái định của a la hán là ơn nhớ cái đó nha cái đó chỉ có cái định của a la hán mới gọi là perfect gọi là hoàn hảo là kiện toàn là tinh tương bậc nhất nhớ nha chứ còn mình kể kiểu mày mày mày, mày sương sương nữa định đây có nghĩa là ừ, đắc sơ nhị tam tứ chưa nói vậy là nói rất là lỏng lẻo kiểu mà cái quần quên cột cái thun nó lỏng le mà được mà phải nói rõ cái định nó gồm có nhiều một là định ở trong thiện dục giới định ở trong cái cái thì, thì thiền đấu đại sắc và vô sắc và cái thứ ba là cái định trong tánh trí có được cái định trong tánh trí mới được kể là định rốt ráo bằng chứng là trong cái bài kinh tam bảo gia ni ta phu ta đi sa ma ta, ta trong đó đức phật dạy rất rõ ngày tán thầy tán anh ta đi canh nha mu sa nha đó mu canh nha đó tức là cái định mà mà mà, mà gắn liền với thánh trí thánh đạo cái định đó để đức như lai ngày mới kể đấy chứ còn cái định mà còn phàm phu thì trong một lúc nào nó cần thì ngài cũng kêu gọi mình tu tập nhưng mà chúng các vị hiểu mà Đức Phật không có muốn mình dừng lại ở bất cứ nơi đâu trong cái cuộc tử sinh này yeah. khi ngài khuyến khích mà tu tập thiền định là ngài muốn mình lấy cái thiền định ấy làm cái nền tảng để tu tập tuệ quán nhớ nha ừ. cho nên chỉ riêng cái chánh định mình tưởng ồ chánh định có nghĩa là một trung một phần trong tám mặt chánh đạo sai chánh định nếu mà hiểu vô đốt ráo cái định nó có hiệp thế định và siêu thế định định phạm và định thánh nhẹ nha ừ. cho nên là chánh niệm cũng vậy nói chung là cả bát chánh đạo một chánh một thôi mà tu cho tới nơi tới chốn thì dứt khoát nó phải đủ luôn nó gồm luôn bảy cái kia nha nhớ cái đó chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng cũng y chang như vậy ừ. có nghĩa là ở nhiều cấp nhiều cấp chứ không phải chỉ có một cấp rồi tiếp theo đó là ba tư gì rồi tưởng y chang như vậy dạ, tưởng rồi giới của y chang giới à, rồi cái tiếp theo nó là 112 à, 112 y chang như chị trang dạ, như cái phần đã giảng tức là ở đây có ba cái pháp tà kiến mà mình phải bỏ nói chuyện với bà con không có đọc chú giải mà mấy cái này mà tự bà con hoặc bà con tưởng tượng ra đó nó kỳ dữ lắm các bà con biết không thí dụ như bà con thấy cái chữ gọi là thỏa mãn kiến là cái gì trời thỏa mãn kiến là cái gì rồi tùy ngã kiến là cái gì rồi đã, đã vậy thỏa mãn kiến kể riêng rồi cái tùy ngã kiến rồi cái tà kiến mà à, thôi tôi thấy bây giờ nó thị phi quá rồi tôi không biết tại sao người ta thù tôi đến mức mà coi như lên tới óc luôn à, chống phá đủ điều mà người ta thiết tha kêu gọi tôi là từ bỏ ba chuyện thôi thì tôi sẽ được yên một là đừng giảng kinh tạng nữa này ờ, hai nữa là, là lìa bỏ calama và ba đừng có in sách nữa rồi họ mở một đơn nếu làm được cái thứ tư thì họ ủng hộ đó là lìa bỏ tất cả những cộng sự mà đang làm việc chung với tôi mà tôi ngồi tôi suy nghĩ về nếu mà mình bỏ lớp kinh tạng thì tôi không dám nói tôi tuyệt đối không dám nói tại với một mình tôi giảng kinh tạng được nhưng mà ai làm những cái vị mà có sức làm thì họ đều bận rộn nhập định hết theo tôi biết đều là những vị đặt định hết những cái vị mà có dạng định kinh này bây giờ họ vô núi họ đại định hết hoặc là có những vị mà đại định tại phố hay gì đó à, họ không chịu sức định đấy mà họ dạy chứ nếu mà trong trong trong bà con trong nước ngoài nước mà thịnh được các vị nó sức định để mà mà giảng kinh nó thì quá tuyệt nha tôi không có định tuệ vậy ta cho nên mình, mình cũng quẩn à, mà bây giờ bà con thiết tha quá bà con thiết tha kêu tôi bỏ bỏ lớp kinh tạng bỏ cái calame bỏ hình sách ừ. bây giờ mình quay lại 112 ừ cái thỏa à, mãn kiến là cái gì Ờ, vấn đề đó là chỗ đó và bạn kia bạn có ghi giùm tôi nha alo cô giọt mưa cô ghi giùm tôi chưa rồi đậu ốm ghi giùm tôi nhanh nha assa đã đích thí assa đã đích thí gọi là cam vị ừ, assa đó là vị ngọt gọi là cam vị kiến ừ nhưng mà ở đây mình phải dịch tới Asa đã đế thí khỏi dịch cho nó mệt mình để là thường kiến giùm tôi Asa đã đế thí anh em nghĩa là thường kiến alo cô giọng mưa ghi giùm tôi được không ta cô để thế này Asa đã đế thí là thường kiến rồi atta nút đích thí cô ghi nên là thân kiến rồi đúng ừ. à, atta nút đích thí ghi giùm tôi có thân kiến -huh. Atta nước tế thí là thanh kiến còn cái cái tà kiến ở đây á, là ám chỉ chung cho 32 cho 62 tà kiến trong trong kinh phạm võng trường bộ cái tà kiến trong cái bài kinh này này là chỉ chung cho 62 cái tà kiến trong kinh phạm võng trường bộ nha thì cái phần đó là nay mai gì mình cũng phải in trời cảm ơn nhiều đó, nhớ nha chứ còn cái bản tiếng việt đó thì mệt lắm bản tiếng việt là, là thỏa mãn kiến đây có cái thỏa mãn kiến rồi ờ, tùy ngã kiến bây giờ mình mới giải thích là thường kiến là sao thường kiến nó gồm có ba nha một là tin rằng nó có một cái tôi ừ, trong hình thức ừ, một cái linh hồn hay là một cái bản ngã mà nó đi ờ, từ đời này sang đời khác cái thân này đó nó có bề gì nó giống như cái lòng chim mà bị hư bị xúc ra đó rồi con chim nó trong cái lòng nó nó bay qua cái lòng khác có nghĩa là có một con chim mà nó đi từ cái lòng này qua cái lòng khác à, mình tin như vậy mình tin có một cái tôi có một cái linh hồn mà nó đi từ cái kiếp này sang kiếp khác từ cái hình này này, này sang hình khác vậy thường kiến cái đầu tiên là gì là gì là tin có một cái tôi bất tử thường hằng vĩnh cửu ừ, tồn tại xuyên suốt qua à, mọi không gian thời gian để tôi tôi đọc chậm như có ghi kịp không cái đầu tiên cái thường kiến đầu tiên là tin tưởng có một cái tôi à, nó nó trường cũ ờ, nó hàng tại nó bất biến à, nó lưu chuyển nó lăn trôi từ cái đời này sang kiếp khác theo cách theo cách của một con chim mà bỏ lòng này sang lòng khác nhưng vẫn là con chim ấy ừ. à, rồi cái thứ hai là tin có một cái cõi vĩnh an tây phương là thiên đàng ở đây tôi không có ý bài xích nhưng mà có rất nhiều bà con hiểu lầm như vậy một cái cõi mà vĩnh hằng à, mà theo trong kinh điển mình ghi rất rõ là không hề có một cái cõi nào gọi là vĩnh hằng nó không có không có vĩnh hằng chỉ có cái nghĩa trang vĩnh hằng thì ở việt nam mình có nó chỉ còn cái cõi là cái cõi vĩnh hằng nha yeah. Nếu mình tin là có cái cõi thiên đàng nào đó quả ngục đời đời thiên đàng vĩnh cửu là không nha yeah. trong à, trong kinh nói chung là đi đàm nói riêng là không hề nhìn nhận có cái chuyện đó <laughs> không có cái cõi nào mà vĩnh hằng như mình ráng mình tin có một cái cảnh giới vĩnh hằng cái thứ ba là tin vào cái sự hiện hữu cái sự tồn tại của một cái đấng gọi là chí tôn ừ, cái đấng sáng tạo muôn loài an bài mọi thứ không? tin tưởng có một cái đấng chí tôn ừ, sáng tạo muôn loài an bài mọi thứ thì cái đó được gọi là ba cái đó cộng lại gọi là thường kiến nha yeah thường kiến rồi tiếp theo là cái gì ta à, thần kiến là cái gì thân kiến là thấy rằng à, thấy rằng à, là cái thân tâm này là của mình mình chính là cái thân tâm này à, buồn vui này là của mình mình đang có buồn vui kinh nghiệm kiến thức này là của mình mình có rất nhiều kinh nghiệm kiến thức nha những cảm xúc này là của mình tâm trạng này là của mình những thiện ác này là của mình nha đó tức là đem gắn liền dạ, cái tinh thần mà hôm qua mình mới học đó là a hàng à, ba tinh thần đó là tâm ma gia cái đó tôi làm mà tôi là người hành động nha viết chúng tôi đi tâm ma gia tôi là người hành động thiện ác đúng không ta rồi thứ hai ahankara tôi là người thế này thế nọ cái thứ ba là mamankara à, cái này là của tôi tôi là chủ cái này đó nhớ ba cái này tâm tammaya à, ahankara thứ ba đó là mamankara đó ừ, gọi là thần kiến đó còn cái 62 tà kiến là gom gọn lại à, 62 tà kiến tà kiến là gom gọn ba trường ba trường hợp nảy sinh tất cả ngộ nhận trong đời hiểu không ta một là gì ta một là do suy diễn tưởng tượng à, lý luận theo cái trình độ bản thân à, cái thứ hai là do dựa vào uh, cái trình độ tu chính ờ, do dựa vào cái trình độ tu chính ờ, tưởng điều mình thấy bằng phần không và sự thật tuyệt đối cái số ba là do nghe lại từ khác ờ, trong cái thuận dẫm đó là kể sáu cái hai tài kiến mà trong đó gom gọn lại là có ba cái lý do thôi một à, một là do suy diễn tưởng tượng lý luận theo trình độ bản thân cho nên nó trong kinh đó mà kinh Phật dạy à, à, điều kiện cho tà kiến nằm trong hai điều ờ, một là gì ta một là paragosa paragosa có nghĩa là sao ta à, do tác động từ người khác rồi cái số 2 là gì ta Agioniso Manasikara là do tự mình suy tư không hợp lý không đúng mức các vị có nghe không cho nên trong kinh đức phật ngày mới dạy đó, mà trong ba cái điều mà tôi vừa nêu đó, thì nó cũng nằm gọn ở trong hai điều này có đúng không ta alo ba cái điều mà mà được nêu trong kinh Phật giọng nó cũng chính là hai cái điều này phải không trong ba điều đó, đó là gì trong đó trong ba điều đó nó hết hai điều là của mình rồi nha yeah. trong đó hai điều của mình rồi nhưng mà trong kia là ghi rõ hơn ừ ở trong đây ở trong trong tăng chi thì ngài chỉ kể có, có, có, có kể đơn giản thôi ngài đó ở ờ, do ở vô đi số mansika đó do mình suy tư không đúng mức không có hợp lý thì mình mới nghĩ mình mới có ngộ nhận này nọ ừ, cái là do mình suy tư không đúng mức nhưng mà riêng cái trong kia ngài mới chia cái không đúng mức là sao không đúng mức được cái hai một là mình ngồi suy diễn tưởng tượng lý luận ờ, bằng cái nền tảng kiến thức của mình còn cách hai là có tu chứng có sở chứng có sở đắc không chứ phải tưởng tượng ví dụ những cái gì mà cái gì mà đắc thiền họ thấy cái đó hoàn toàn phải tưởng tượng nha họ thấy rõ ràng rằng có đời sau kiếp cả có cõi trời có địa ngục có các loài khuất mày khuất mặt có kiếp trước kiếp sau có nhân có luân hồi có nhân quả báo ứng họ thấy hết mình chỉ có một cái là họ tiếp tục tài kiến trên cái nền tảng xuất sắc ấy nha mà chúng ta trong rừng chúng ta cũng có thấy rồi nha có nghĩa là có biết bao nhiêu người họ cũng là bác sĩ nhưng mà họ có những cái những cái ngộ nhận cực kỳ nghiêm trọng về chính trị về văn hóa về tôn giáo nha chứ đừng có nói với tôi là mấy thằng dốt mấy thằng thất học nó mới nghĩ bậy chứ mấy trai trí thức làm gì thật trí thức nó có cái kiểu ngộ nhận kiểu của trí thức có biết bao nhiêu người bây giờ nói trước ẩm lầm đi có biết bao nhiêu trí thức Việt Nam đứng về phía à, lý tưởng cộng sản của miền Bắc có biết bao nhiêu trí thức lại đứng về phía cái tinh thần quốc gia của miền Nam cả hai bên bên nào cũng trí thức trùng trùng ví dụ mình nói luôn ví dụ như là ôn ôn ôn thiện châu ở bên bên bên pháp à, lúc đó ôn du học ôn cũng là là cộng sản nằm dùng ví dụ như vậy rồi giáo sư hoàng Xuân hãn rồi ông giáo sư trần văn khê với trí thức như vậy họ vẫn có cảm tình với miền bắc rồi ngược lại trong nam mình thấy như giáo sư trần ngọc ninh rồi ông lê tôn nghiêm à, rồi ông kim định cũng trí thức là phạm công thiện bùi giáng rồi thằng nào toàn là trí thức của miền nam uhm. biết bao nhiêu trí thức di cư như là cái nhóm sáng tạo như là ông là mấy cái ông nhà văn như mai thảo rồi tạ tỷ rồi thằng mẹ tái là từ miền ngoài vào uhm cho nên là trình độ nào thì họ cũng có cái, cái hiểu ngộ nhận của cái trình độ đó Dạ, đây tôi không nói ai đúng ai sai mà tôi nói phe nào cũng có trí thức đứng chung với chẳng đó cho nên nó tạo có một câu thế này khổng tử còn có người chống đạo chích còn có người theo đạo chích là một cái tay mà coi như là cái chữ đạo chích là là nhiều người tưởng lầm họ hiểu đạo chích là ăn cắp chứ không phải thật ra đạo chích là tên của một cái tay mà đại tướng cướp giống như từ hải vậy đó thời xưa thời khổng tử cũng có tay gọi là đạo chích rồi sau này mới lấy cái chữ đó họ gọi chung cho cái phường trộm đạo cũng giống như cái chữ sở khanh đó thật ra họ người họ sở tên khanh đó nó cũng giống như cái tên tội khanh vậy thôi nó nó nó, nó không tốt không xấu gì hết nhưng mình nó xui là ở trong cái cái chuyện kiều ấy, cái chuyện mà sở khanh làm nó, nó kỳ quá đi cho nên từ đó về sau người ta mới lấy cái tên sở khanh đó người ta gọi cho những người mà có cái sở hành có cái hành trạng giống như là sở khanh rồi họ mới gọi những người đó bằng cái tên là sở khanh nha à, sở khanh là cái người lừa tình lừa tiền được việc xong là quất ngựa truy phong ví dụ như vậy nhưng thật ra cái cái đó là lời gọi theo điển thôi nha cho nên ở đây đó mình thấy là khổng tử còn có người chống đạo chích à, còn có người theo là, là vậy đó ừ. thì ở đây đó mình thấy đó là, là, là, là cái tà kiến đó, nó gồm có ba tài kiến gồm có ba đó là cái tài kiến mà ba trường hợp đó nhiều cách kể lắm kể hai là thường kiến đoạn kiến mà kể ba là cái tài kiến mà do mình tưởng tượng suông lý luận suông thứ hai là cái tài kiến nó đến từ cái gì từ cái kết quả tu chính mà nửa vời cho đến đúng mức đó, ờ, nhưng mà phải kể riêng không được kể chung cái loại thứ nhất là cái loại gọi là tài kiến văn phòng tôi gọi là tài kiến văn phòng tài kiến nông thôn tài kiến tiểu thủ công nghệ nha nhưng mà cái tài kiến thứ hai là tài kiến gọi là cao cấp à tài, tài kiến này là do người ta có tu chứng có trình độ có sở đắc có sở chứng đàng hoàng đó nhưng mà chưa tới nơi còn cái tài kiến loại ba đó là do ai đó nhồi sọ tuyên truyền nhồi nhét tẩy não đó tức là nghe nó nói hay quá rồi chạy theo nó luôn ờ, nó nói sao nghe vậy nó nói bậy nghe luôn mà tôi nói không biết là bao nhiêu là mình ăn uống mình phải cẩn thận mình sợ bị dư cao ảnh hưởng đến tăng sông đến tiểu đường rồi cholesterol tim mạch rồi gan rồi thận rồi bao tử tùm lum ăn uống thì rất là cẩn thận nhưng mà tại sao những thứ mình dọng vô cái đầu của mình đó, tại sao mình lại bất cẩn là sao mình rất dễ dàng bị người ta tuyên truyền rất là dễ tôi xin thưa với bà con ờ, cái chuyện đó nó lớn lắm lớn chuyện lắm cái điều đó nó lớn chuyện nhưng mà nhỏ đâu cái cái chuyện mình dễ bị dụ ừ. tại sao kiếp này đó biết Phật pháp thì mình bị dụ nhẹ à, bị dụ ờ, la ra vẫn chơi thôi nhưng mà cái tấm bị dụ nghĩa là mình không có dùng cái đầu mình để mình suy nghĩ đó. thì ở đời sau sinh ra nó mình bị dụ những cái ngục nghiêm trọng hơn ví dụ như nó kêu âm bơm tự sát cái đi nghỉ sao nó chỉ cần nó nói là bây giờ đó là nghiến răng ờ, chịu đau có 3 giây à. là về lên ở với a la đó các bạn nghĩ sao Hả? mà từ hồi nhỏ là mình đã nghe ờ, cô chú người lớn mà đã nói cái đó rồi mà cái đầu mình không có để suy nghĩ mà để đầu nói bây giờ lớn lên mình nghe nó nói hay đó nó diễn nghiến răng à, mà nó đâu kịp đau nó nhanh lắm nó hốt nghe nó, nó, nó ba cái thần kinh mà, mà, mà chịu đau đó nó, nó nó làm việc chưa kịp nữa à, nó hốt cái rét cái âm phát là coi như đứt ngang hoặc là cái đầu vai mất rồi có đau nữa mà đôi khi mất 3 giây là về với thượng đế chí tôn ờ, để đời đời hưởng lạc bất tử vinh quang à, thì cái vị nghĩ của mình có nên ôm bơm hay không đó nên ôm bơm hay không thì khi mình nó tuyên truyền như vậy mà cái đầu mình không biết làm việc thì cái việc tưởng tượng một là chức quan hay là mình đọa thứ ba nó là để đừng cái tiếng ngu đó, ờ, nó khổ anh anh hùng không thấy mà thấy anh khùng thì có ừ. cho nên là cái thói quen mà dễ bị dụ thói quen nó độc dữ lắm ừ, mà cái này không chịu sai mà cứ thấy em em em như đó cái tài kỳ là gương vậy đó rồi bây giờ tiếp theo kinh 113 à, kênh 113 là cái gì ta kênh 113 một là bất lạc hay là hại vi phi pháp hành cái này mà không có đọc chú giải là hiểu chết liền cái bất lạc ở đây là arati arati là bất lạc bất lạc là nghĩa là bất mãn uhm. Ừ. tha nhân cái arati đây nghĩa là bất mãn tha nhân nghĩa là sao có nghĩa là mình luôn luôn và luôn luôn là có cái cớ để mà mình bực mình người khác uhm, luôn luôn mình có cái cớ để bực mình người khác mà đặc biệt à, cái nổi bật của cái này là gì bất cái nỗi đặc biệt cái nó là gì là thấy người khác được cái gì hay ho đó là ghét nhưng mà nói chung á nói chung á là luôn luôn bất mãn người khác mà cái cái người được tôi nhớ hình như tôi có gặp cũng hơi bị nhiều á cái loại sống ở đâu họ cũng, cũng bực mình hết tức là cả thế giới quyền xuống hôn chân họ thì mai ra chứ còn mình để họ sống bình thường như mình họ không cách nào họ chấp nhận được ai hết cái lòng của tới ngày các bạn nhân nhân chuyển hết kìa. không bao giờ nó vui được với ai nó không thương được ai hết ừ. thì khi mình sống như vậy nên là chỉ là khổ mình khổ người thôi nha ừ. khổ mình khổ người ừ cái bất lạc là bất mãn người khác ừ, là vậy đó cái này nếu mà nói sơ sơ thì nó là vậy còn nếu mà nói sâu thì nó tới ngày mốt cũng hết nữa cái gì phải văn mùng đó. để mà nghe nói cái vụ này cái bất lạc này nè nó từ đâu ra mình đừng bao giờ dại dột nghĩ rằng mình ghét cái thằng đó là tại vì mình ghét cái tánh xấu của nó mà mình ghét cái tánh xấu của nó là mình không có cái tánh đó sai sai bé à, cái này cái này nhiều người hiểu lầm nó nhiều người lắm tự chuyện đầu tiên là tôi ghét nó dĩ nhiên là tôi không ghét cái tốt nó tôi ghét cái xấu của nó đúng không à cái bị ngồi lý luận có phải vậy không tôi ghét nó tôi đâu phải là con thú đâu tôi ngu gì đến mức tôi ghét cái lành của nó cái thiện của nó tôi đâu có ghét tôi ghét cái bất thiện của nó tôi ghét cái nết cái thối xấu của nó Ừ, đó ai cũng nói vậy trơn chứ không ai để nói tôi ghét cái tánh hào sản của nó tôi ghét cái cái lòng ngoan đạo của nó tôi ghét cái đức tin của nó tôi ghét cái chánh niệm của nó tôi ghét cái trí tuệ của nó không có mà toàn là ghét tánh xấu của ta à. đó, đó là chuyện nhất mình nói ra là tôi ghét nó là tại ghét cái tánh xấu của nó cái tánh nó vậy vậy vậy vậy vậy vậy và khi mà mình đã kích người ta nên mình nói xấu người ta mình ghét người ta đó. vì cái tánh xấu đó vì cái thói xấu đó đó thật ra chắc gì mà mình không có chắc gì thế mình nói cái thằng nó nó kẹo chắc gì mình cũng kẹo coi chừng nó có được không gì mình quá kẹo cho nên nên mình mới hiểu thằng kẹo nó kỹ như vậy biết đâu râm nó hiểu không ta đó cho nên cái bất lạc cái đầu tiên này là gì khi anh không được an lạc thì anh không có cam tâm mà nhìn người khác an lạc nhớ nha đó, cái chuyện nó lớn chỗ đó khi anh không có được an lạc thì anh mới bất mãn người khác vậy cái vấn đề ở đây á, là gì tại sao anh không an lạc đó tại sao tại sao anh không an lạc khi mà anh không an lạc anh mới đem cái không an lạc ấy anh trút lên người khác nha anh trút lên người khác anh tấn công bằng đủ cách hết đủ cách hết đó là vì sao là vì trước hết bản thân anh không có an lạc tay có một câu rất là hay khi mà mình có lòng hại người nó giống như là mình uống thuốc độc mà mình muốn người ta chết vậy có nghĩa là chưa biết ai chết mà chuyện đầu tiên khi mà mình sống mình thức mình ngủ với cái lòng hại người đó chị biết không là mình đã không an lạc rồi Đấy. khi mình sống với cái lòng bất mãn người khác dù cái bất mãn đó là theo mình nó là hợp lý hay là vô lý thì hãy còn để tâm nghĩ đến người khác bằng cái sự không an lạc thì chuyện đầu tiên là mình không an lạc mà thứ hai hành động nào suy tư nào mà nó bắt nguồn từ cái tâm trạng không an lạc thì chắc chắn cái quả báo của nó cũng là không an lạc nhớ nha ở tại sao mà mình ghét người đó quá ghét cái chuyện mà người đó nó có xấu hay không thì trời biết nhưng mà chuyện đầu tiên là bản thân mình không an lạc và bản thân mình không có tốt các vị tận mắt các vị thấy cái thằng tèo nó đi ăn cướp không thấy luôn thấy nó giết người luôn nhưng mà một là quý vị kêu cảnh sát bắt nó còn hai nữa là quý vị làm lơ đó là lời khuyên của tôi một là kêu cảnh sát bắt nó đi tố cáo nó hai là quý vị im lặng luôn cho nó chìm xuồng còn đằng này quý vị chọn cái giải pháp thứ ba là đi nói xấu nói làm chi à, quên được thì quên nha yeah. rồi cái chuyện đầu tiên á, là mình phải an lạc trước cái đã chuyện đầu tiên là mình phải an lạc trước còn đằng này có cái gì ngu cho bằng mình đem cái chuyện xấu thằng tèo mình về mình làm thành cái cục lửa mình bỏ vô trong cái cái túi túi quần của mình đó các vị nghĩ các vị chịu nổi không alo các vị có hiểu này không ta mình bực mình những cái chuyện của người ta à, nghe cả con ruột của mình nó hư thì mình khuyên nó mà nó không nghe thì mình đành phải à, phải quên cái chuyện đó đi à, tôi biết tôi nói gì đông trung không đồng ý nhưng mà tùy các vị thôi các vị phải nhớ đó. mình nói nó nó nghe thì mình phải mình phải quay lại mình lo mình chứ à, chứ có ai mà mà, mà mà mà nói con nói chồng nói vợ không nghe là cái mình ôm cái cục cổ mình vô vừa mình ngủ à các vị nghĩ thôi có gì ngu mà cái không tôi gọi là gọi đó là ngu á cái là, là tự nhiên lấy cục lửa trong nhà người ta đang nhét túi quần của mình thì các vị hậm nhảy không có nhảy tinh tinh nó mới lạ nha nên cái đầu tiên là bất lạc là vậy đó là bất mẹ không có thể sống chung với người khác được cái thứ hai là nhiễu hại có nghĩa là sống mà với một cái tâm trạng thích chống phá đập đổ hủy diệt thù à. cái thứ nhất là bất mãn là đã mệt rồi mà khoan khoan khoan quên giảng cái này bất lạc là không có khả năng vui vẻ với ai luôn luôn bất mãn người khác thì để đối phó với cái này thì chỉ có một cách một đó là tu tu tâm tùy hỷ ghi dùm tôi cái đó đi để đối phó với cái cái bất lạc này nè thì đối phó với cái tâm bất mãn tha nhân ấy, để đối phó để đối phó cái tâm bất mãn tha nhân thì ta phải tu tập tùy hỷ tùy hỷ nha tùy hỷ mở một đơn tùy hỷ là cái gì là đi ta ghi dùm cái đó nha đi ta rồi cái thứ hai là để bỏ đi cái lòng nhiễu hại người khác thì mình phải tu cái bất hại. Bất hại đây tức nghĩa là bất hại ở đây là tâm bi mẫn karuna. Dạ, cảm ơn ghi giùm tôi bốn cái nha. Định nghĩa luôn, tâm từ á, là muốn người được sống trong nhân lành quả lành. Nhân lành tức là là tu hành à, tấm tốt rồi đó, nói chung nhân lành quả lành À, cái nhân tâm từ là muốn người ta được sống trong nhân lành quả lành, còn tâm bi là muốn cho người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu nha. gửi giùm tôi cái đó đi, chứ không thôi mệt lắm à, mất quên nữa. Tâm từ là muốn cho người ta được sống trong nhân lành quả lành. Đấy không? Muốn người ta vừa vui vẻ mà vừa biết tu, đó, là tâm từ, nhân lành quả lành. Tâm bi á là muốn cho người ta đờn, có sống ở trong cái nhân xấu, quả xấu, ừ, phải ghi rõ như vậy đó. Chứ tôi sợ nhất là Phật tử đi chùa tám chục năm mà hỏi từ bi xã là gì, nó tầm bi tầm bạ, nó, nó, nó vừa xấu hổ cho đạo, mà thêm cái đầu mình nó, nó, nó, như vậy là mới mốt mà làm sao mà trồi lên mà học đạo được hả? Cái này giáo lý nó nằm ngay chốc đem chịu học. Trong kinh điển thời này Phật pháp còn thì không chịu đọc mà rồi rồi mai mốt sanh ra không gặp Phật pháp thì coi như là nó càng đi xuống nữa nha cho nên là cái tâm bi là muốn cho người ta đừng có sống trong như xấu quả xấu cái thứ ba là tâm hỷ là vui khi nhìn thấy cái nhân lành quả lành của người khác cái số ba đó số ba đó cái tâm bi ở à, tâm hỷ tâm hỷ là vui theo cái nhân lành quả lành của người khác uhm. tâm hỷ là vui khi nhìn thấy nhân lực mọi người rồi cái tâm xã nè tâm xã phải định nghĩa đầy đủ không được bỏ sót một chữ rồi đổ thừa tôi nha không được nha không được vi thiếu rồi đổ thừa tôi là cái khả năng cái khả năng bình thản khi nhìn về mọi người ừ. cái, cái khả năng bình thản khi nhìn về mọi người à, bằng cách nghĩ về cái nghiệp riêng của mỗi cá nhân À, nghĩ về nghiệp riêng của mỗi cá nhân hai chấm ta thương họ bao nhiêu thì cũng không bằng cái thiện nghiệp của họ có nghĩa là mình không thể lo cho họ được bằng cái phước cũ của họ quá khứ để lại mà ta có ghét họ bao nhiêu thì cũng ta cũng không hại được họ bởi vì cái phần nó đã có nghiệp ác của họ nó lo rồi nha nói chung là mình không cần phải là liến nhớ ai mà cũng không cần phải căm thù ai là mỗi người nó đã có cái nghiệp riêng tự nó xử đó cái chuyện mà người ta xấu đó là chuyện của người ta nhưng mà cái chuyện mà mình bất mãn người ta đó, đó là cái nhân xấu của mình mà tự nhiên mình đi mình gấp lửa mình bỏ túi quần là sao nha cho nên cái vị mà, mà tu tập cái xã xã xã vô đường tâm đó là luôn có khả năng thanh thản khi mà thấy người ta à, thiện ác hay là khổ vui thương thì thương nhưng mà nhắm mà không giúp được đó nha nhớ nha thương thì vẫn thương nhưng mà trong trường hợp giúp không được thì bị nó vẫn có khả năng phải tôi kêu ghi đầy đủ là phải có khả năng thâm tạng khi bằng, bằng cách là nghĩ về cái nghiệp lý của mỗi người đó phải khả năng đó anh có lòng thương người bằng trời nhưng mà anh không có khả năng thanh tản tôi đã gặp rồi tôi thấy người khổ thì anh khóc à cái đó mới vô duyên dữ dội đó nha thấy khổ quá cái họ kể tôi nghe cũng khóc nữa nói trời ơi chú ơi về nước trời ơi thấy cái gia đình gì đâu gieo dốc nhà to thấp tè mà có ba bà cháu à. bố đi tù bà mẹ thì xì ke nghiện ngập để cho bà bà bà, bà nội bà ngoại ở nhà với mấy đứa nhỏ có ba bà cháu vậy đó rồi tụi nó đâu có học hành thì nó bán vé số mà có như đôi dép của nó bằng dép nhựa tổ ong nó sư rồi nó đứt nó lấy kẽm nó ràng là mà trời ơi bữa con đi thăm con nhỏ cháu rồi tình cờ con chợ nhỏ cháu nó mở cửa cổng đi vô cũng nhìn cũng thấy khổ quá vô mới hỏi kỹ rồi gia cảnh vậy trời ơi mà biết giúp làm sao bây giờ cho tiền nó thì má nó về lấy hết còn các tiền trộm vô nó lấy mà mình thứ hai nữa mình biết cho cho bao nhiêu cho đủ mình cho nó giờ cho nó năm ba triệu thì sao đủ xài mà cho nhiều thì mình cũng ngán dạ. rồi cái kể gì tiền khóc rồi à. Ờ, thí dụ như vậy thì tôi nghĩ không nên tại vì thưa tôi cần quý vị thương tôi tôi cần quý vị giúp tôi chứ tôi không muốn quý vị ứa nước mắt khi nghĩ về tôi nhớ về tôi bởi vì cái đó tôi ăn không có được thứ hai nữa là khóc đó là cái rất là bất thiện cái bị hiểu không ừ, cho nên là cái thứ tư này là cái, cái khó tu nhất có nghĩa là anh có khả năng thương người anh có khả năng bao dung cái gì cũng có hết nhưng mà có đặc biệt cái khả năng thứ tư là anh trong trường hợp cần thiết thì anh phải có khả năng thanh thản khi mà nghĩ về cái định nghiệp riêng của mỗi người nha có nghĩa là ta thương họ cỡ nào đi nữa thì ta cũng không lo cho họ bằng cái thiện nghiệp của họ mà ta cũng không cần phải ghét ai bởi vì mỗi người đã có cái phần nghiệp ác của họ nó tự lo cho họ rồi không họ đối phó với cái hình cái ác họ là họ đã bỡ hơi tay rồi họ đã tối tâm mặt mũi rồi cái cần mình ra tay nha nên mình không cần phải ghét ai cũng cần phải là ai luyến ai cái chuyện là chuyện căn bản là mỗi người có cái nghiệp riêng đấy là như vậy đó rồi tiếp theo là cái hại thì đó là phi pháp hành phi pháp hành ở đây là áp brahmacharya là chỉ cho chỉ cho gì ta thập ác nói chung à, thập ác nói chung thân tam thủ tứ y tam thâm thập ác thập ác là gì ta à quên nữa quên nữa muốn trừ cái hệ tư duy thì phải tu cái gọi là tâm bi nha còn ờ, muốn gọi là, là, là tu cái, muốn muốn trừ cái cái phi pháp thì phải tu cái muốn trừ cái phi pháp hành đó thì phải cái gì để tu thiện phi pháp hạnh nó đang cho nó sang đó, nó vậy đó muốn trừ phi pháp hành mở đơn thập ác thì phải tu thập thiện à, phải ghi như tôi vậy đó phải có cái thập hoạt đơn thập ác nha à, thì phải như vậy đó rồi mới ghi như vậy tấm lên đó phải ghi rõ như vậy nha rồi thì cái thập ác là cái gì mình cứ nhớ là thân tam khẩu tứ ý tam thân tam có nghĩa là sát sanh trộm cắp tà dâm là thân tam còn khẩu tứ có nghĩa là nói dối nói đâm thọc nói độc ác và nói vô ích nha uhm. xác đạo danh là ba thân nghiệp ác à, ờ. không giữ nữ nhiệt à, các nữ và hiếm lượng là xấu ác nghiệp định nghĩa rồi vọng ngữ là nói dâm lưỡng thiện là nói năm thập à ác ngữ có nghĩa là nói cái lời nặng nề thô lỗ làm cho người ta đau gồm có mắng chửi nha thô lỗ mắng chửi hung dữ và cuối cùng cái phím luận này nó vô ích nhưng mà bây giờ là tôi, tôi lỡ tay tôi biết tiếng hán rồi mà không biết là tiếng việt giùm tôi đi một là nói dối hai là đâm thọc biết tiếng việt giùm alo cái cái rung này nó cũng ác lắm mà cái rung này ác lắm rung này ghi đỏ mốt rồi cha cha cha cha cha Nguyễn Lân nữa à vì, vì tiếng việt là dùng tôi vận ngữ là nói dối lưỡng thiệt là là là nó no. số 1 là nói dối số 2 là đâm tộc số 3 độc á nó bố cô ít rồi đúng rồi đó, đó là thân tam thủ tứ còn ý tam là gì ta tham mát sân ngát và kiến ác cái, cái, cái, cái ý ác nghiệp á rồi tha mát sân ác tà kiến đúng không ta là dạ, chính xác đúng rồi đó à, thì muốn bỏ mấy cái này đó thì sao thì phải tu cái thập thiện cái thập thiện này nó có hai nghĩa thiện ở đây có hai nghĩa một tránh thập ác á, là thập thiện à, nhớ cái đó nha tránh thập ác á, trừ thập thiện à, tránh thập ác á, thì nó đã là thập thiện rồi rồi cái cái nghĩa thứ hai đó thập thiện ở đây là chỉ cho à, bố thí thì giới cho nên cái cách định nghĩa một tránh thập ác, à, cái, cái, cái, cái thập thiện có hai nghĩa cái điều thứ nhất là một là tránh 10 điều không nên làm rồi cái số 2 là thực hiện 10 điều nên làm thì cả hai cái nào nó cũng được thực hiện hết thì 10 điều nên làm bà con biết không ta bố thí không thì bố thí trì giới tham thì mà tham thiện nên chỉ là cảnh đỉnh thôi nhé thì thập thiện là nhân sanh dục thiên đó chứ còn mà, mà mình kể tham thiện này phải kể tới cận định này của trí giới tham thiền nữa gì nữa phục vụ cung kính tùy hỷ rồi gì nữa thính pháp thuyết pháp hồi hướng là chín rồi ba ba là chín rồi cái thứ mười là điều chỉnh cái số 10 là điều chỉnh nhận thức uhm. số 10 đó là điều chỉnh nhận thức nhớ nha cái 10 là điều chỉnh nhận thức rồi đúng là đó cái mô hình ốm này giỏi này mười điều nên làm là bố thí trì giới tham thiền phục vụ cung kính tùy hỷ thiết pháp tích pháp hồi hướng điều chỉnh nhận thức đó nhớ nha như vậy là bữa nay mình học được hai định nghĩa về cái thực thiện một là tránh điều tránh làm điều không nên là à, tránh làm 10 điều không nên làm là thực thiện. rồi thực hiện 10 thực hiện 10 điều nên làm cũng là thực thiện nha yeah. Ừm. Mà tại sao nó có có hai cái định nghĩa như vậy? Bởi vì tùy chỗ, tùy chỗ hiểu. Ờ. Ừm. Mà bữa nay bà con không có ghi 10 cái này là cái bữa bà con đi luôn, mà con sẽ có chỗ bà con nói: "Ủa, sao kỳ vậy ta?" Nó khổ chỗ là "Sao kỳ vậy ta?" Mà lúc nó mất thời gian dữ lắm, mà thật ra đó nếu mà cái gì biết xài cái này một chút á, thì nó cũng không nó không có chổi nhau, nó không hề chổi nhau, nó không có chổi nha, nó không có chổi thì mà tránh chuyện không nên làm thì cũng là tu thực hiện điều nên làm thì cũng là tu hồi nãy tôi có nói rồi khi ta tránh điều ác cũng có nghĩa là ta đang hành thiện đó tránh ác nó là cách hành thiện khi mà ta đang hành thiện cũng có nghĩa là ta đang tránh ác mà khi ta đang hà làm ác thì có nghĩa là ta đang tránh thiện có đúng vậy không ta á à, lù các vị có đồng ý cái đó không khi mà các vị đang làm một cái chuyện ác nào đó có nghĩa là các vị đang quay lưng lại với một cái việc thiện tương ứng tương tương tương tương ứng à, đối xứng à, ví dụ như bây giờ tôi tôi tôi tôi tôi tôi, tôi trộm cắp nè có nghĩa là lúc đó tôi đang từ chối cái chuyện chia sẻ yeah tôi đang từ chối chia sẻ khi mà tôi đánh đập người khác có nghĩa là tôi đang gọi là làm ngược lại cái chuyện xoa dịu giúp đỡ yêu thương người khác yeah. Dạ. cho nên khi mà mình làm ác có nghĩa là mình đã phủ nhận từ chối cái thiện mà khi anh đang làm thiện có nghĩa là anh đang từ chối anh đang gọi là xa lắm một cái điều ác nào đó nha yeah. chứ còn bà con mình chơi mà tập ra các vị nó là không làm điều ác là riêng làm các điều lành là riêng là không được Ờ, nó tùy ví dụ như một cái người hành giả tu tứ niệm xứ hoặc hành giả tu samatha họ đang ngồi thiền thôi chứ họ làm gì đâu nhưng mà ngay lúc đó là đúng là họ đang là lánh ác hành thiện và giữ tâm trong sạch rồi. nghĩ cực kỹ cái đúng không à, tối nay về nghĩ kỹ rồi đúng không tức là một hành giả ngồi yên mới làm hết ngồi yên liêm diêm liêm diêm chánh niệm theo dõi hơi thở thì lúc đó là họ đang tránh điều ác hành thiện và giữ tâm trong sạch chứ lúc bây giờ họ không có phải chia ba khúc mà làm riêng được có lúc một phát một là nó gom hết nha nhớ cái đó rồi tiếp theo nữa đó là 114 đây là có ba cái pháp mà coi như đó là gọi là ba cái pháp là gọi là kéo dài sanh tử cũng được khiến mình đau khổ cũng được à, kệ. tức là có ba cái pháp mà khiến mình đời này đau khổ mà đời sau luân hồi là ba pháp này nha tất cả cái định nghĩa tất cả á pháp đều như vậy hết nha ba đây là ba pháp khiến mình đời này đau khổ mà đời sau sinh tử một là không có tri túc nghe thì nó thường lắm nghe nó thường lắm nghe nó tri túc nữa rồi cái thì tôi có nghe giảng hoài à nhưng mà không mình phải hiểu làm sao mà mình mới thấy cái không tri túc nó lớn chuyện nha uhm, phải hiểu làm sao tôi nói cho bà con nghe thế này ai cũng biết ăn rau trái là tốt ai cũng biết uống nước nhiều là tốt ai cũng biết vận động là tốt ai cũng biết hết nha nhưng mà tôi xin hỏi thiệt bà con nha bà cái biết bà con nó có đủ nó có đủ để mà bà con ngày ngày nghiêm chỉnh chấp hành những cái nguyên tắc dưỡng sinh hay không đó lại là chuyện khác để nói hiểu không ta ai cũng biết là chế độ kiên khem à, ai cũng biết cái chế độ kiên khem như thế nào là tốt ai cũng biết thường xuyên uống nước lạnh rửa tay là tốt ai cũng biết vận động thể thao là tốt nhưng mà tùy vào cái biết của mỗi người mà mọi chúng ta có làm được ba điều đó tới đâu coi như mình trong ở ờ, đây cũng vậy có nhiều vấn đề Phật pháp mình tưởng mình hiểu rồi nhưng mà cách hiểu nào cách hiểu nào mà nó cho mình ờ, là sống gắn bó sống chết với điều mình biết và nó có những cách hiểu mà coi như là nó để Phật pháp một đường mà ta một nẻo nha cái này rất là quan trọng cái thứ nhất là cái không biết đủ làm sao nói từ nãy tôi nói rồi đó là ai cũng tưởng mình hiểu quá nhưng không biết đủ là gì không biết đủ có nghĩa là mình không có phân biệt được cái mình thích và cái mình cần thì gọi là không biết đủ nha yeah, không phân biệt được cái mình thích và cái mình cần chỉ cần mà anh phân biệt được cái này là cái mình cần và cái này là cái mình thích thì tôi đã nói biết bao nhiêu lần người không có biết đạo không biết tu hành thì cả đời chỉ biết chạy từ cái mình thích thôi Đấy. người biết ba mớ thì hạn chế cái thích mà chỉ lưu tâm cái cạnh à, rồi lâu dần mình đi tới bước ba là giảm dần cái thích chỉ uh, còn giữ lại cái cạnh và cái cuối cùng là chỉ giữ lại cái tối cành à, các vị còn nhớ không cái người đó được gọi là người tri túc có, có, có hiểu được không ta á à, có hiểu không à, buổi đầu á, là mình chỉ sống theo cách mình thích thôi rồi từ từ cái bước hai đó là mình giảm thích chỉ lưu ý cái cần và bước ba là chỉ giữ lại cái tối cần và tại sao cái đời sống bị sa môn thứ thiệt sa môn nguyên thủy đức phật thầy nói là chỉ có bốn cái nhu cầu vật chất thôi trong cái nhu cầu tâm linh thì là vô tận giới định tuệ không nhưng mà cái, cái, cái ngày nào mà mà gọi là giới định tuệ chưa có hoàn mãn công đức không thì vẫn phải tiếp tục ngày đêm sáng tối nóng lạnh tối khác gì cũng phải nỗ lực đi cầu đi tiểu đi tắm lúc nào cũng phải là chánh niệm tiếp tục không giới hạn nhưng mà riêng trong cái nhu cầu vật chất thì đức phật xác định trong nhu cầu vật chất uhm. nhu cầu vật chất ấy, thì coi như là thì, chị theo chỉ có cần có bốn thứ ăn mặc ở và thuốc chữa bệnh thôi ăn có nghĩa là một ngày nên là, là tùy uh, vị mà trì hạnh đầu đà đó nhất tọa thực đó thì một ngày chỉ có ăn một lần thôi ăn buổi trưa chính rồi không có điểm tâm còn nếu một người không có trì hạnh đầu đà đó, thì có thể ăn 8 bữa miễn sao mà trước 12 giờ trưa tức là từ lúc buổi sáng sớm thấy được cái chỉ tay thấy được cái ờ, lá lá cây là xanh hay là màu vàng lá khô, lá tươi cho nên lúc đứng thọ nó thì ăn tám bữa cũng được miễn sao trong thời gian đó thôi đó là cái việc thì không không có, có thọ cái đầu đà còn cái vị mà có đầu đà đó là họ chỉ có ăn đúng một buổi thôi ừ, đó là cái ăn rồi thứ hai nữa nó là có người mời thỉnh đó, thì tới nhà còn không đó là phải ôm mình bác mà đã là ôm mình bác thì cái nguy cơ mà nhịn ra bị bị đói là cực lớn vì nó để ba cái thứ tào lao sao ăn Hả? Ừ, nó để toàn là gạo với là muối không là, là về là, là, là, là lấy gì ăn là đói đổi le lưỡi cũng phải chịu à, rồi có bữa thì nó cho ăn đàng hoàng có bữa nó liền cho mới gạo với bịch muối rồi về nhìn khóc à, nhưng mà đó là cái nhu cầu về ăn của tỳ kheo có nghĩa là có mời thì ăn còn không có thì ở bác vệ sinh mà ở bác vệ sinh là chấp nhận cái nguy cơ là đói gian răng rồi rồi mặt mặt cũng có hai một có ai cho y áo đàng hoàng cho vải mới xịn về tự tay mai cắt nhuộm ok còn mà không ai cho gì hết thì phải có khả năng kiếm lụm tìm vải dơ vải xấu vải tào lao về giặt nhuộm mai mặt à, vì đức khang phải có cái khả năng đó cái thứ ba là ở có nghĩa là cũng có hai một là có trú xá có mái che thì quá tuyệt nhưng mà trong tình huống mà không có cái khỉ gì hết thì vị này phải có khả năng là màn trời chiếu đất đúng là tỳ kheo cũng vị phải có khả năng ngay trong cái buổi thọ giới tỳ kheo ngay trong cái buổi thọ giới tỳ kheo là vị bổn sư đã nói rồi đã nói bốn điều nên tránh và bốn điều nên nhớ bốn điều nên tránh là bốn cái, cái đại trọng giới còn bốn điều nên nhớ đó đó là không ai cho con ăn thì con phải có gan đi ăn mài thứ hai không cho ai cho con y áo đàng hoàng con phải có khả năng đi lượm vải dơ về con con may con nhuộm con mặt thứ ba là ai cho con chỗ ở có mái che đàng hoàng thì ok không ai cho con là con phải có khả năng màn trời chịu đất Đấy, gốc cây hang động Đấy. rồi cái thứ tư con bị bệnh ai lo thuốc men cho con được thì tốt còn không nữa thì con phải quy động cái nguồn thuốc của vũ trụ trong đó gồm có những thứ mà khó gặm nhất như là nước tiểu trâu bò heo dịch chỉ còn cũng phải ráng con nuốt nha ừ. tức là cái nước tiểu bò ấn độ đó là cái nước đó là cái nước tận của cái đồ gọi là đồ phế phẩm đồ bài tiết của xúc vật là mình đã ớn rồi xúc vật là mình đã ớn rồi mà này cái cái đồ bài tiết của xúc vật mà mình cũng ráng mình trợn trợ mình nuốt luôn này thì đó được gọi là trì túc và cái điều nữa tỷ kheo hiểu được cái ý nghĩa cái tác dụng của những thứ vật chất mà mình dùng thì được gọi là tùy tục, phải không ăn không cầu ngon chỉ cầu no cầu có sức khỏe để mà tu tiếp mặt không cần đẹp không cần sang chỉ cần có cái che thân mũi mỏng rắn rít nóng lạnh ở không cần sang không cần tiện mà chỉ cần có chỗ náo thân thuốc men không cần cái loại nào thế gian mà nó ưa chuộng mà mình chỉ cần cái thuốc mà nó chữa bệnh cho mình thôi nha dạ, thuốc nhiễu cũng được dạ, nước tiểu của trâu bò cũng uống được ngại dạ. đó gọi là tỷ tốt được cái thứ tiếp theo đó là không tỉnh giác có nghĩa là tỷ kheo không có cái khả năng không có khả năng không có khả năng sống tỉnh thức không có khả năng sống tỉnh thức trong cái sinh hoạt thường nhật cái này nó quan trọng lắm nó rất là quan trọng tôi nói là một lần nữa nha các vị có nghe ai kêu gọi các vị sống chánh niệm cái người đó là ai không quan trọng nếu hôm hôm nay quý vị còn ngồi nghe chúng tôi nói tôi xác định một lần nữa cái người đó là ai không quan trọng cái quan trọng đó là quý vị phải thực tập để thấy chánh niệm nó quan trọng cỡ nào chánh niệm là con đường duy nhất để ta sống an lạc an toàn ngay từ bây giờ và an tâm khi cận tử lâm chung đó nhớ nha chánh niệm là con đường duy nhất để ta an toàn an lạc ngay từ bây giờ đó là hai an đó an toàn và an lạc ngay từ bây giờ và cuối cùng là được an tâm khi mà vào cái giờ là cận tử lâm chung ừ, nhớ mà nhớ điều kiện phải lâu à phải ba năm năm năm mười năm chứ còn tự nhiên là lại sống như là lơ đến như con thú là đồng một phát cái gấp gáp gáp là niệm nào mà nổi nha phải 5 năm 10 năm phải có chiều dày còn có gì hỏi tôi bao nhiêu mới gọi là lâu thì tôi trời biết thứ nhất quý vị còn lại bao nhiêu thời gian hai là cái căn cơ cái gì đâu có giống ai giống ai có người chỉ cần một năm mà chuyên tu chánh niệm lòng như thánh nhân đấy còn có người tu 10 năm Dạ, mà cứ ăn là chờ xả tiền đi khoe cái thứ đó nó tu một triệu kiếp nó cũng không có tới đâu mà cái thứ nó hơi bị nhiều nha yeah. nó ngồi mà nó cứ chờ mà hết giờ nó ra nó đi khoe nó khoe đó lúc này nó ngồi được 3 tiếng nó ngồi được hai tiếng nó khoe nó được thiền sư khen nó khoe là nó đã dự nay được bốn khóa tám khóa nó khoe là nó qua đây nó ở được mấy năm cái thứ đó làm được cái thứ thiệt đó là người ta không có gì để khoe và người ta cũng không có muốn khoe không muốn không muốn khoe và họ cũng không thấy cái gì để khoe mặc dù họ có rất nhiều cái để khoe đây là bà câu họ không muốn khoe vì họ không thấy gì để khoe à, mặc dù họ có rất nhiều cái để khoe còn người khác những người ngược lại thì sao lòng luôn muốn khoe nên luôn luôn thấy có đủ thứ để khoe à, và mặc dù họ chẳng có cái cốc gì để khoe ba cái này rất là quan trọng mà khi anh có lòng anh khoe thì nó hết hay nó hết đẹp cho nên chỉ có sống chánh niệm anh mới được an lạc an lạc và an toàn ngay từ bây giờ và anh sẽ được an tâm vào giờ cận tự nha ừ, chánh niệm nó quan trọng cái tỉnh giác rồi rất là quan trọng tức là trong mọi sinh hoạt làm gì biết nấy nghe rất là thường thường lắm nó thường cũng giống như mình nghe nói là hạn chế thịt đỏ ăn nhiều rau cỏ thường xuyên tập thể dục ừ, giữ đầu óc thông thoáng lành mạnh thì tự nhiên nó khỏe mình nghe cũng tin ăn nhiều rau cỏ à, rồi thường xuyên thể thao à, hạn chế thịt đỏ à, đầu óc lành mạnh trong sáng mình nghe nó rất là thường mình ít ra mình mình nghe cái này mình mới tin nè à là sử dụng hồng sâm đảng sâm quyết yến linh chi bào ngư Đấy, mình nghe cái đó mình thấy nó linh còn đằng này mình nghe ăn nhiều rau cỏ hạn chế thịt đỏ Đấy. thường xuyên vận động rồi cái gì nữa giữ đầu óc thông thoáng lành mạnh tôi nói thật tôi nghe bốn cái đó tôi chẳng thấy khỏe chỗ nào tôi nói thẳng luôn nha tôi không thấy một cái chữ gì là khỏe hạn chế thịt đỏ khỏe chỗ nào ăn nhiều rau cỏ khỏe chỗ nào thường xuyên vận động chỉ có mùa hôi thì tôi không thấy nó khỏe và cuối cùng đầu óc lạc quan hướng thượng tôi cũng không thấy cái, cái chữ khỏe nằm trong đó nhưng anh cứ thử đi nha anh thử 3 tháng đi nha còn ba cái tàu la của anh là ba cái thứ mà nó nó rốt rác là thứ nhà giàu và trọc phú đa phần tôi biết tôi nói là giá giao nó chém tôi đa phần là trọc phú Đấy, có nghĩa là túi tiền đi nhanh hơn cái đầu thì mới mê những cái thứ mà nó, nó tào lao ví dụ như là mê ba cái yến rồi ba cái xanh ba cái nhung ba cái uh, thuốc đặt tiền thật ra đó tôi không phải nặng lời với họ nhưng mà phải nói rằng rất là nguy hiểm ở chỗ là khi họ không tuân thủ những điều căn bản mà họ lại chạy ra những cái đó tôi gọi là phù phiếm những cái đó nó, nó có hỗ trợ tiếp ti nhưng mà quan trọng bốn điều tôi vừa nói tôi nói lạc đề tôi cố ý cố ý tôi lạc đề đó để cho quý vị thấy cái chánh niệm đi chang như vậy cái đại sống chánh niệm mình nghe cái chữ chánh niệm nó chẳng có cái gì mà Phật pháp của nó hết nó không có cái gì mà gọi là trí tuệ là giác ngộ là sở đắc là sở chứng là giải thoát là niết bàn mà nhất là rất nhiều người họ nghe cái cái mà làm gì biết đấy kể cả trong nhà cầu đó, họ khó chịu lắm nó trời ơi tôi cái gì mà nó đơn giản quá sức vậy quá đơn giản vậy ta cái tu cái gì mà vô tới nhà cầu cũng tu được nữa hết họ nghe cái họ coi thường nha nhưng mà phải nói họ u mê quá họ mới coi thường tại vì anh hãy nhớ rằng anh có ba lý do để anh thường xuyên chánh niệm một anh không biết anh sẽ chết lúc nào hai anh không biết rằng anh có thể bỏ lỡ cơ hội giác ngộ lúc nào ba anh không biết rằng ba phút nữa anh sẽ tạo cái nghiệp gì anh biết nếu anh thất niệm nếu anh thất niệm thì anh không có có, có thể nào mà, mà sống mà, mà, mà, mà, mà an toàn an tâm bởi vì sao vì anh không biết anh sống được bao lâu và anh không biết là mình đã mình sẽ bỏ lỡ cơ hội giác ngộ lúc nào và sẵn là trung tâm tôi nói luôn nhiều người nghĩ rằng đời nay không có người đắc đạo sai tôi đã nói rồi người đắc đạo ngày xưa nhiều bây giờ một tỷ lần đúng nhưng mà điều đó không có nghĩa ngày nay không có mà tại sao mình không biết thứ nhất họ không có nhu cầu để cho người khác biết thứ hai họ nói ra mình có tin hay không mà trong khi cái độ giả nó quá nhiều đi bây giờ có một vị nào đặc thiệt đó, họ nói thứ nhất có ai tin họ hay không mình giả sử như có người tin thì bữa trước là có một ông thứ thiệt ông nói là bữa sau nó có tới 800 cái người giả nó cũng xin nữa là chết thánh nhân thấy thứ nhất là mình không thích khoe thứ hai nó là khoe để được cái gì thứ ba nó là khoe về chỉ hại đạo thôi à, cái thứ tư đến thánh nhân người ta không có thời gian để người ta ngồi an lạc thì làm sao mà có thời gian đâu mà để mình đi mà khoe nội mà an lạc là họ đã không có thời gian rồi Đây. cho nên phải tin phải tin nên là nếu tu đúng cộng với túc duyên đầy đủ đúng và đủ nha đúng có nghĩa là tu không có sai đó thứ hai là đủ đủ cái túc duyên thì cái chuyện mà đắc đạo tôi không nói dễ nha tôi không hề nói cái nơi dễ nha tôi không hề nói nhưng mà tôi có nói cái này mình cũng không nên à, mặc cảm tự ti rồi tuyệt vọng nha bởi vì nghe nó thường lắm chánh niệm rất là quan trọng bởi vì anh hứa tụi anh làm hai chuyện thôi một anh phòng giáo lý được rồi chứ cái đầu anh đó là nó nó nó nó đánh xét không thì anh chánh niệm anh thấy được cái gì anh hiểu được cái gì anh cứ học giáo lý cho tôi điều thứ hai là anh phải sống chánh niệm liên tục nha phải sống liên tục chứ không có chánh niệm theo giờ ừ, có nghĩa là mình ờ, xả tiền ra xong là muốn làm gì làm đó, nó không có kể nha mà cái chuyện anh ngồi một ngày anh ngồi nửa tiếng cũng được nữa. 45 phút cũng được nữa. thậm chí là 15 phút cũng được nữa nhưng mà dĩ nhiên cũng phải có nên ngồi à, ngồi chút nhưng cái căn bản là anh phải chánh niệm xuyên suốt cái thời gian mà anh còn thức đó rất là quan trọng vô cùng quan trọng với đời sống chánh niệm anh được an lạc và an toàn ngay từ bây giờ và anh có thể được an tâm trong ngày ra đi và chữa hết còn cái cái có cái thứ tư hồi nãy giờ tôi không nói đó là khi anh sống chánh niệm là anh là suối nguồn an lạc cho vô lượng chúng sinh khác anh biết không anh có hiểu được không khi mà anh sống chánh niệm ấy, anh là suối nguồn an lạc cho vô lượng chúng sinh khác anh sẽ không có nói cái gì mà làm khổ người anh sẽ không có làm cái gì mà hại người anh không nghĩ đến cái chuyện mà hại người anh có hiểu đó không anh có hiểu đó không có rất nhiều điều mà người thiếu phước không có chấp nhận được một họ không có tin cái pháp môn chánh niệm nó ảo diệu như vậy và thứ hai họ cũng không ngờ rằng bên cạnh cái ảo diệu với bản thân với đương sự nó còn ảo diệu với người khác không cái chữ mà ân trim lợi lạc à, tôi biết bà con xài chỗ nào chứ tôi phải nói là cái người mà tôi chánh niệm đúng là ân trim lợi lạc cho mình và cho người cái người mà tôi chánh niệm nha tôi nhắc lại lần nữa tôi chưa bao giờ mà tôi dạy dột tôi nhận tôi là hành giả chưa bao giờ nhưng mà tôi phải nói rằng nếu có phải mở miệng ra nói với bà con thì cái điều đầu tiên tôi muốn nói là sống chánh niệm kể cả bà con kể cả bà con à, à, có gọi là sống đời cư sĩ bà con có bận rộn lu bu cỡ nào đi nữa thì cái chuyện đầu tiên là sống chánh niệm Đây, tiếp theo đó là nhiều dục thứ nhất là không biết đủ thứ hai là không tỉnh giác cái thứ ba là sống nhiều dục thì muốn hết dục là phải xả ta phải hiểu dục ừ. nhiều dục là sao nhiều dục là nó cũng lặp lại cái thứ nhất có nghĩa là thích nhiều chúng sanh đời sống chúng sanh nó có hai cái khuynh hướng một là chối bỏ cái mình đang có thường xuyên sống bất mãn thường cả cuộc đời họ lấy cái bất mãn lấy cái chống đối làm làm chủ đạo cái loại chúng sanh thứ hai nó ăn rồi đó là chuyên môn đi kiếm tiền buôn bắt cái này cái kia đây là hai hàng chúng sanh nói theo trong kia đến đường xứ là hạng chúng sanh sống nặng về ưu của dạng nạn chúng sanh sống nặng về tham tham và ưu ừ. thì cái hạn mà thường xuyên bất mãn thì thấy ghét thì nhưng mà nó không đọc cái cái bất mãn nó không phải là cái nhân luân hồi nhưng mà cái người mà thường xuyên sống ở trong cái đam mê đeo đuổi ờ, cái truy cầu cái này cái kia độc lắm à, và cái chỗ này rất là quan trọng người học ít tôi đang nói văn hóa đời đó học ít thì họ có cái kiểu tham riêng người mà học nhiều thì có có, có cái kiểu đam mê riêng trong đạo cũng vậy yeah. Dạ. gọi là phiền não gọi là cái gì đó ờ, công lực cỡ nào thì phiền não cỡ đó cho ừ, thích diệu đây là tùy có người thì họ đam mê trong danh lợi tiền bạc tình cảm có người họ đam mê trong cái chức quyền tiếng tâm uy tín có người họ đam mê trong một cái chuyện mình nghe mình ngạc nhiên đó là đam mê trong một cái hạnh hạnh lành mà họ sở hữu thí dụ như họ giỏi giáo lý họ không có cần cầu danh hay không ai biết hết nhưng họ rất sung sướng vì họ là người giỏi họ sung sướng là vì giáo lực không ai bằng họ họ sung sướng là vì họ có thể ngồi được 3 tiếng 5 tiếng họ sung sướng là vì họ có khả năng tu tập chánh niệm rất tốt vân vân và vân vân mà theo trong cái tinh thần nhà Phật mình thì cái cái người cấp thấp thì họ sẽ thích những cái sơ đẳng hạ à, tiện nhưng mà cái người bậc cao bậc thượng thì họ là thích cái khác à, nó cao cấp nó sạch sẽ hơn nó văn minh nó văn hóa hơn ừ. nhưng mà thôi bây giờ đừng bàn nhiều bây giờ nói chung chung ở một cái trình độ cấp thấp chúng ta có cại nại ra rất nhiều lý do để mà chúng ta thích cái này cái nọ và tôi nói rất là nhiều lần chúng ta có là ai đi nữa chỉ cần nhớ ba điều này thôi những gì ta thích không được là khổ trong bao nhiêu điều ta muốn ta bắt tội bảy mấy chục phần trăm thứ hai tìm được nó là khổ mai này nó mất đi cũng là khổ chỉ nhớ ba điều được thôi chúng ta nhớ những tất cả những cái gì chúng ta muốn ờ, nó đều do ảo giác do cái hoàn cảnh do tiền nghiệp do khuynh hướng tâm lý mà ngay bây giờ ta thích cái này thích cái kia nhưng mà suy cho cùng rốt ráo nói đến đầu đến đũa thì tất cả những cái ta thích đó, nó đơn giản là do cái trình độ văn hóa khuynh hướng tâm lý tiền nghiệp của mình đó. nó mới gọi là tác động cho mình thích cái đó là mình tưởng là mình sang mình tưởng là mình hay rồi mình chê mấy đứa khác là nhà quê là cù lần là củ chuối là âm lịch nhưng mà xin nói thiệt chưa biết đứa nào hơn đứa nào chẳng qua là cái tiền nghiệp nó đẩy anh cho anh làm heo để anh khoái ăn cám làm chó khoái ăn xương mà làm cọp beo sư tử khoái thịt sống nấu tươi tôi cũng chưa biết đứa nào nó sang đứa nào nha anh làm đàn bà thì khoái phấn son lụa là tôi là đàn ông thì tôi khoái mô tô tôi khoái chích hút đó là cái việc như kịp không đó nó đại khái như vậy rồi mình tưởng là đàn ông nó sẽ thích sang hơn đàn bà rồi đàn bà nó sang hơn đàn ông chưa biết đứa thích ăn cỏ đứa thích ăn thịt đứa sống trên bờ đứa sống dưới nước thôi nha nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng cái điều quan trọng nhất đó là phải nhớ rằng à, một người mà có hiểu được vạn ngữ là vô thường vô ngã nay có mai mất thì cái thái độ sống của mình chắc chắn phải thay đổi tôi đã nói không biết bao nhiêu lần khi mà ta không thể thay đổi được cái sự việc thì ta phải thay đổi cách nhìn nha cái chết là cái tránh không được không có thể nào tránh được cái chết không thể nào tránh được tuổi già không thể nào tránh được cái bệnh hoạn hết nếu mà mình không tránh được thì ngay bây giờ mình phải chuẩn bị tâm lý để mai này mình đối diện với ba thứ đó nó tốt hơn trừ ra hôn mê trừ ra lú lẫn thì tôi bỏ tay chứ còn nếu mà mình không phải hôn mê không phải lú lẫn thì một cái chết mà trong tỉnh táo là còn tốt hơn các vị còn nhớ tôi nói hoài ba cái chết mà con nhớ không một là cái chết thanh thản của thánh nhân cái chết của một người gọi là đã làm xong việc cực làm cái chết thứ hai là cái chết chán chường của một cái người biết chuyện hoặc là của một cái người không còn cái điểm gì để mà luyến lưu cuộc đời này mặc dù nghe nó là tiêu cực chết chết trong tâm trạng chán trường nghe nó tiêu cực nhưng mà tôi thà tôi chết ở cái cách thứ hai cái cách thứ ba là cái mà tôi cực kỳ kinh sợ sợ hơn là bản thân cái chết sợ hơn là bản thân cái chết đó là chết trong sợ hãi ừ. chết trong tiếc nuối tôi không muốn tôi không muốn là mình phải chết trong sợ hãi tiếc nuối một là sống mình chết kiểu thanh thản thánh nhân thì cái đó là tôi quyền tôi lại rồi nhưng mà nếu tệ mà không được đó, thì cũng xin được chết trong cái sự chán chường thấy cái này nó cũ rồi nó hôi hám nó nặng nề nó đau nhức nó dơ bẩn rồi thôi buông ừ. thì phải chết trong tâm trạng như vậy thì ok nha chứ còn ờ, mà, mà, thấy quải lắm còn ba cái bờ hóng tôi tôi nhớ tôi giảng nó xong rồi họ comment mà nói tùm lum mà nó là khi đó an trụ vô cái vô quái ngại thì mình sẽ phải để kêu tôi râu ở Việt Nam nó có một cái loại người lạ lắm cái chính trị thì dốt như cái gì đó mà nói, nói, nói, nói lưu loát nói nghe đã là mà bản thân họ đi tham dũng banh sát còn cái giáo lý là khoái học những cái gọi là cái sáu ngữ cái sáu ngữ thích những cái từ mà giống như là vô quái ngại rồi rồi cái gì vô sở đắc rồi nào là cư trần bất nhiễm rồi lúc nào làm ơn học giáo lý cho nó năm mười mười lăm dùm cái nó căn bản dùm đi nha đừng nói cao siêu như bữa tôi nói trên đền với cái hai hạng người đáng thương và dễ thương à, người xấu là người đáng thương còn người thiện là người dễ thương thì họ cũng phản ứng rồi nói rằng tu mà còn thương với không thương là chưa tới mức nói chung là tiếng việt không đủ để làm cái cái, cái thằng chăn trâu Việt Nam thì họ làm sao đủ tiếng Việt để đi vào trong những hội chúng như thế này khổ lắm ok thì bây giờ nó cũng vừa đúng giờ rồi thì hẹn là bà con ngày mai nha chúc bà con một ngày vui tôi giảng tôi nhắm mắt bây giờ tôi mới mở mắt ra thì nó hay nó nó ngộ lắm nó có cái đồng hồ sinh động nó canh đúng chốc thì nó mở mắt ra hay thì à, ờ, hẹn bà con là ngày mai chúc bà con một ngày vui